lạnh nay lạnh, nay lạnh. dạ bữa nay bên đây có bà con ở xa mấy người ở xa họ tới họ ờ, nấu bánh nấu họ gói họ nấu bánh tét à vậy là dạ, dạ. lâu Giống... Dạ. lắm á cái cũng phải là chắc cũng phải 20 gần ba chục năm rồi mới thấy cái nồi bánh tét mà trước mặt mình á à vậy hả dạ, phải nấu bằng tức là lấy lấy lấy củi rừng lấy lấy củi rừng rồi đút vô mà thấy họ cũng sành điệu lắm tại vì uh, họ là dân miền tây mà miền tây miền trung không à yeah. Dạ. cho nên là họ lấy hồng sanh điểu à. dạ yeah. à. ok bữa nay rồi à, trước khi trước trước khi sư vào bài học à, cho con thỉnh sư hôm nay ngày cuối năm ngày mai ngày đầu năm vậy sư cho à, phật tử à, úc châu và phương xa có gì vui vui của sư đi à, sư nhắn gửi gì tụi con <laughs> tụi con câu đi sư à, cái này nói thiệt Ê, chú đầu năm mà gặp tôi là xui tặng bạn là tại tại vì á tôi á thì từ lâu rồi tết á, theo tôi á, tết có nghĩa là chết ừ. tết là, là là chết mặc dù thì người ta gượng gạo người nói tết là từ chữ tiết tiết là mùa đó chứ dạ. đối với tôi đó thì chữ tết mình à, nên đọc thành chữ chết hay hơn là bởi vì là hễ mỗi một cái tết đó là mình à, tiến gần tới cái quan tài hơn dạ, mà mắc cái chứng gì mà cái ngày đó mà đi ăn mừng rồi quần là áo lụa lì xì bông hoa bánh trái rồi tôi thấy cái đó nó tào lao phải không hôm nay giờ mình nói là cả tỷ dân châu á nó đè nó giết tôi chứ thiệt chứ cái đó là cái tào lao là bởi vì cái ngày là ngày buồn ngày đó ngày buồn cũng giống như binh đài loan ấy đài loan ấy, cái ngày ngày sinh nhật cái họ gọi là cái ngày mẫu thân đạn, có nghĩa là cái ngày mà bà già của mình nó bà chịu khổ giống như chúa mà chịu khổ trên thập giá vậy đó thì cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mà má mình coi như là te tu mà mình thì mình lại lấy cái ngày đó mình ăn mừng chứ đúng ra đó các vị cứ biết ở Việt Nam mình có cái từ vượt cạn đó sinh con cái cái cái giờ phút sinh con thì phút đức kinh khủng lắm kinh khủng lắm gọi là gọi là gọi là banh da xẻ thịt đó. banh da xẻ thịt có người sinh khó người ta phải gây mê để mổ lấy con ra còn nhẹ hơn thì không đến mức mổ mà rặn coi như là rặn lồi con mắt luôn mới ra được nhỏ mà nếu nó đẻ ngược đó còn còn, còn, còn, còn tơi bời qua lá nữa ừ. cho nên cái ngày sinh nhật thường gọi là ngày mẫu thân nạn ừ. còn ngày tết mình đó mình hiểu là ngày chết ừ. mà nó cũng có cái trùng hợp là hôm nay là ngày cuối năm chúng ta là học ngay chốc cái bài nhất giả hiền giả bài nhất giả hiền giả đó là một là một cái ờ, duyên một cái duyên rất là lớn nhất giải hiện giả là sao cái chữ Pali á, kêu là phát đi karata sutta à, cái chữ này rất là khó dịch khó dịch lắm và tôi phải vào trong sớ giải và tôi đi dò tất cả là bốn bản dịch dạ, bốn bản dịch tiếng Anh của ngài Nyanananda của ngài Suchata của ngày Thanisaro à, tổng cộng là bốn bản dịch như vậy rồi cộng với chú giải thì cuối cùng là chúng ta có được một cái chữ dịch nhất dạy hiện giả ở đây đó phải dịch lại đó là mình ở đây phải càng bên trong mình dịch sai mà ngày dịch theo bản hán phải không thì cái tựa nghĩ theo bản hán còn nếu mà dựa dịch theo chú giải đó phát đi cả đáp tác có nghĩa là đêm lành đêm đạo đêm lành hay là đêm sống đạo sống nha sống thì phải sớm nha phải là đêm sống đạo đâu à, mà đêm lành đêm lành có nghĩa là sao có nghĩa là theo cái quan niệm ngã xưa đó Ờ, họ không có tính ngày mà họ tính đêm tức là đời người gồm nhiều đêm ừ, đời người gồm nhiều đêm tức là tại sao vậy là bởi vì ngủ giấc sáng dậy không biết còn hay không à, cái ngày mình còn lường được tại vì mình nhìn thấy cái anh chàng đó là cái gì sáng 6 giờ sáng mình thấy mặt anh tái tái thấy anh cái vẻ mệt mệt đổ mồ hôi trộm ớn lạnh rùng mình thấy anh ói mửa trên thổ dưới tạ thấy anh đi không nổi thấy anh lê lết thấy anh bị ờ, cũ khiếu sức huyết thấy ảnh ờ, dậy dậy dụa ví dụ vậy mình còn nhìn mình đoán được nhưng mà riêng rồi đêm là chịu thua đêm là bất ngờ nhất cái chết trong đêm là cái chết bất ngờ nhất bởi vì đâu có ai ở thông đâu mà thích để mình nhìn mình nhất là mình còn trẻ còn khỏe mình còn ok không cho nên bên Ấn Độ họ họ lấy cái họ cũng có nói đến cái khái, cái khái niệm ngày nhưng mà nó ít hơn đêm ừ, đêm à, cái à, ngay cả cái chữ cái thuật ngữ gọi là lâu là thâm niên ấy à, thâm niên ấy, thì cũng họ cũng không có tính ngày mà tính tính đêm ví dụ như là à, Đức Phật ngày dạy rằng trong các đệ tử của ta đệ tử thâm niên nhất là Kiều Trần Như thì cái thâm niên ở đây ngày cũng xài chữ đêm à, chữ đêm à, như là rách tay nhu cái là thâm niên à, cái người nghĩa là cái người trải qua được nhiều đêm trong đời đó. cho nên ở đây cái chữ phát đi karata ở đây nó phải dịch là đêm lành đêm lành là đêm sống đạo và tại sao đêm lành có nghĩa là có một lần đó ờ, Đức Phật ngày ngày dạy chư tỳ kheo ngày ngày dạy rằng các tỳ kheo các ngươi có tu tập cái đề mục niệm chết hay không có thường xuyên suy niệm về cái chết của mình hay không thì chư tăng nó bạch thế tôn có có vị thì nói rằng con nghĩ rằng là ừ, đời người đó là con con cứ suy nghĩ rằng là đời người chỉ là từng bữa ăn thôi từng bữa ăn à, cứ mỗi lần mà con con, con cứ suy nghĩ đó là mong rằng cứ qua ở ở mọi sao mỗi bữa ăn vậy là ta cố gắng tu tập yeah. Dạ. ghi nhớ lời dạy của thế tôn có vị nói là trong mỗi miếng ăn phải trong mỗi, bữa và mỗi miếng ăn nhớ lời dạy của thế tôn rồi sau cùng thì có một vị tỳ kheo bạch thế tôn con nghĩ rằng trong mỗi hơi thở ra vào con sẽ ghi nhớ lời dạy của thế tôn này và đức phật khen cái vị này khen cái vị được ngày dạy rằng cái cái sinh mệnh của mình nó, nó ngắn đến mức mà có thể tính bằng bằng hơi thở ừ. nó ra mà nó có vào là xong và tôi ừ, nhớ đã không dưới một nghìn lần một ngàn lần à, tôi đã nói cái chiếc xe đạp <coughs> xin lỗi <coughs> chiếc xe đạp nó nhỏ xíu như vậy hay là cái chiếc xe xe xe, xe tải 18 bánh nó to như vậy ừ. nhưng mà cái phần nó dính trên mặt đường cái phần mà nó chạm mặt đường ấy, thì rất là ít so với tổng diện tích của nó ví dụ như bây giờ mà cái tổng diện tích của chiếc xe đạp là bao nhiêu không thì cái phần mà chạm mặt đường của nó cái phần mà nó lăn bánh trên đường không có bao nhiêu hết chiếc xe 18 bánh cũng vậy, nó to như vậy nó nặng như vậy và mình đo tổng diện tích của nó là x hay y gì đó thì mình tính ra đó cái tổng diện tích đó so với cái phần đấm mà nó chạm mặt đường ở trên là rất lớn ở đây cũng vậy chúng ta có một cái thân phận có một cái kiếp đời chúng ta có, có, có sở hữu chúng ta có sở đắc có sở chứng bao nhiêu đi nữa không kể cả như hòa thượng nhất hạnh vừa viên tịch trước tết à, này nè ừ. hòa thượng có một cái kiến thức ờ, hoành tráng có một cái sự nghiệp hoành tráng có một cái tiếng tâm hoành tráng có một uy tín hoành tráng gọi là cuộc đời của thượng là một chữ hoành tráng không nhưng mà khi ra đi rồi thì chỉ còn lại mấy cái hũ xương mà đệ tử cố ý đệ tử cố ý cố ý được gọi là họ lấy sạch không bỏ sót cái gì hết thì được sáu hũ không sở hữu tức là vừa vừa vừa di cốt mà vừa vừa vừa, vừa cho tàn à, thì được sở hữu chứ nếu mà mà mà mà mà, mà, mà xài lò điện không xài lò củi đó, mà họ sẽ họ thiêu ở nhiệt độ cao đó, thì, thì nó chỉ còn là một giấm cho nhỏ xíu xìu siêu thôi một giấm cho thôi ăn thôi nhiệt độ mình chẳng hạn như nhiệt độ lò thiêu nó có thể nó lên tới bốn nghìn độ nhưng mà trong khi cái lò thiêu của hòa thượng ừ, ừ, nhất hạnh vừa rồi ở ở ở huế đó thì cái lúc cao điểm chỉ lên tới một nghìn độ C thôi ừ, mà trong khi cái loại điện nó lên tới gấp 4 là như vậy nó lên tới bốn nghìn độ C ừ, cái loại điện thì lúc đó không còn gì hết ừ, còn gì hết à, cho nên là bữa nay cái ông ông, ông ông ông ông nhân cũng đề nghị xưng tôi chúc xưng bà con thì tôi nói rằng xưng có gì đâu mà chúc nó là một ngày buồn đối với tôi tôi nói thật lòng nói thật lòng ừ, trên đầu ba tất có thần linh tôi phải nói rằng đối với tôi tết là một ngày buồn À, bài con đừng nghĩ chắc tại vì ông ăn tết xa xứ rồi no no no no, no. không phải phải phải xa xứ tôi còn tại đây tôi đối với tôi tết tết là nothing mà nó không là gì hết làm sao có cái vụ mà mà tuổi thân nhưng mà phải nói cưng ai chắc tới tết là tôi nhớ tôi thêm tuổi tự nhiên cây khơi tôi đâu có trồng ghẹo trời đất tự nhiên tôi thêm tuổi rồi có đã không như năm nay là tôi lên 54 rồi các vị biết không năm ngoái là 53 tuổi tuổi tuổi tuổi, tuổi tây đó còn tuổi tuổi tuổi ta thì năm ngoái 52 mà chỉ sáng nay là tôi là tuổi ta nó là 53 mà tuổi tây nó lên tới 54 rồi mà tôi có cái tâm nguyện là sau 55 không dịch không dạy học không giảng nữa không cầm bút không cầm micro nữa ừ. không không có là lúc đó phải chuẩn bị đi nếu mà còn thọ được 75 đó, thì còn là đúng 20 năm còn mà thọ 70 thì còn là 15 năm còn dưới đó nữa thì càng kể càng thêm buồn không? cho nên ờ, nó có cái duyên lành đặc biệt ờ, duyên nhưng mà duyên ngẫu nhiên là sáng nay ờ, chúng ta có một cái buổi học cuối năm ừ, giảng về cái đề đề tài của cái bài kinh tiếp theo ừ, trong cái bộ Kalama Nhật Tùng ấy đó là kinh Nhất Dạ Hiền à, sẵn ở đây tôi mở ngoặt sau khi tôi đã nói về cái tựa đêm ấy chữ Nhất Dạ Hiền ở trong theo chú giải đó, à, thì dịch là đêm lành cái đêm là đêm sống sống sống sống với tuệ quán gọi là phát đi tác tá là đêm tá là một đêm phát đá là tốt lành hay ho uhm, tiếng Mỹ kêu là auspicious auspicious day hay là auspicious night à. một ngày lành hay là một đêm lành hay là một đêm sống đạo một đêm tuệ quán gọi là phát đi karate ừ. và có một điều đặc biệt là bài kinh này uh, cũng như bài kinh này cũng như một vài bài kinh khác ở trong tâm tạng Pali ừ, không phải được nhắc đến ừ, trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ừ, mà cái bài kinh này là bài kinh ờ, đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở các đời Phật quá khứ bài kinh này nói vậy có nghĩa rằng từng từng câu từng chữ ở đây đó nếu mà xé ra phân tích theo chú giải đó thì đó xứng đáng được gọi là gọi là, gọi là bát nhã tâm kinh tông kinh đăng cơ đây có nghĩa là cái bài kinh mà cần phải phải phải ghi nhớ khắc cốt khắc cốt ghi tâm còn bát nhã đây nghĩa là trí tuệ đó ừ, cái bài kinh này là đáng được gọi là bát nhã tông kinh bởi vì cái bài kinh này đáng để được khắc cốt ghi tâm nhằm mục đích gọi là nuôi lớn cái trí tuệ giải thoát ừ, bài kinh này bài kinh này và được được ờ, nhiều đời chư Phật nhắc nhở bài kinh này bài kinh nhất dạy hiện bài kinh đó, nó có cái nội dung như thế này bây giờ bản Pali à, bản Pali đó thì ở bên Việt Nam mình ấy thì khi mà hòa thượng minh châu dịch xong in xong cái trung bộ á, cái bài này nè thì có một vài ờ, có một nhạc sĩ đã phổ nhạc cái bài này đem đi hát à, tôi chỉ đọc sách tôi biết thôi chứ tôi chưa từng nghe ừ, chưa từng nghe qua đó đó chứ tôi chưa từng trực tiếp <clears throat> nhưng mà đối với tuyệt đại đa số tăng ni Việt Nam là có đọc đọc thì biết không thôi chứ còn bên Thái đó Bình Thái đó thì họ có đem cái bài này vào ở trong quyển kinh tụng của tỳ kheo bên đó Bình Thái có quyển kinh tụng tỳ kheo và quyển kinh tụng cho sa di thì trong quyển kinh tụng dành cho tỳ kheo đó thì có cái bài này ừ. cái bài này có cái nguyên cái văn Pali mà tôi thuộc lòng từ hồi rất xưa xưa xưa Ati tăng nan noa cái mày giá nắp với căn kia nè cặp tăng quá khứ đó không có truy tìm không có tìm tới nó làm chi không có hoài vọng quá khứ không có tưởng tiếc quá khứ à, atitan nano cái mày nắp có đi căn kia này cái tăng mà cũng không có hoài vọng tương lai ừ, đối với quá khứ thì không có tưởng tiếc mà đối với tương lai thì không có hoài hoài vọng à, titan nano cái mày nó đi căn kia này cái tăng bá chấp banh này gì vô thăm anh tách thật tách thứ bá sạch tiết chỉ có phát hiện tại và tu tập tuệ quán chính ở đây ừ. tuệ quán chính ở đây à, tuệ quán chính ở đây thì uh, ở trong uh, chú giải đó thì giải thích uh, các vị chờ cho một chút, chút xíu xíu xíu thôi kể lỡ là duyên này duyên ừ, bên ờ, bên chỗ khách sạn họ, họ bên cái chỗ mà thuê thuê phòng cho cho cái lớp học uh, ờ, uh, intensive tháng tư này nè à, bây giờ kêu kêu để mà qua lấy phòng ừ, để mình phải lấy phòng trước lấy phòng trước điện lạc mà tính ừ. thì trong chú giải nói là quá khứ không truy tầm á ti tăng nam noa cái mây á nắp ati căn ghê này cái tăng thì cái chữ mà mà mà mà truy tầm á, và ước vọng đây có nghĩa là gì có nghĩa là cái sự nắm níu bằng tha mái và tà kiến cái chỗ bài giảng sáng nay nó là nhức đầu nha nhưng mà nếu mà con bỏ túi được cái phần ờ, bài giảng này thì bà con mới hiểu vì đâu mà bài kinh này được gọi là bát nhã tâm kinh của nam truyền không quá khứ không không mình không có tưởng tiếc quá khứ mà mình cũng không có cái hoài vọng về tương lai là sao cái này không hiểu thấy kỳ lắm ổ Đức Phật cũng từng dùng cái túc mạng minh để ngày nhớ về quá khứ càng kể chuyện xưa mà và Đức Phật cũng từng dạy mình là nếu mà mình tu tập tinh tấn thì mình sẽ nhận được năm cái cái, cái, cái, cái quả quả lành mà trong đó là toàn là tương lai không mà quả lành thứ nhất là nếu tu tập đúng mức thì ngay thuở bình sinh chứng đạo giải thoát lúc trẻ lúc khỏe là chứng đạo giải thoát mà nếu mà lúc trẻ lúc khỏe không chứng được thì sẽ chứng đạo lúc cận tử mà nếu lúc cận tử không chứng đạo được thì lúc về trời cũng được các thiên tử thánh nhân đó, người ta kèm cặp cho mà nếu mình không đắc được trên cõi trời đó thì khi mà gặp Phật ra đời nó sẽ là thành cái người trở thành cái vị tinh văn tốc chứng đây là chứng rất là lẹ ừ. lẹ với vị mà tu sự xìu ảnh hển tới lúc gặp Phật rồi đó phải trải qua mấy chục năm trời trong rừng sâu núi thẳm rồi đói lạnh rồi bệnh hoạn mũi mồng rắn rít lam sơn chướng khí ma thiên nước độc bầm dập bị đời nó trù dập thị phi đủ điều mấy chục năm à, rồi mới chết còn có vị gặp Phật nhanh lắm đang làm công tử đang làm à, ông hoàng khanh tướng công hầu sung sung sướng sướng vui vui vẻ vẻ rồi tự nhiên gặp Phật Phật chỉ nói có một câu thôi vạn pháp tùy duyên sinh vạn pháp tùy duyên diệt là chứng cái rè rồi Phật chỉ đưa cái bàn tay ra thiện lai tỷ kheo là lập tức y bác có đủ ừ, tăng tướng đoan nghiêm ừ, như là một tỷ kheo trưởng lão Đấy, sướng như vậy Đấy à, cho nên ngày dạy rằng khi mà tu tập tinh tấn thì có năm cái quả lành quả một đó là mình có thể chứng đạo chứng đạo giải thoát ngay lúc còn trẻ còn khỏe hai là lúc cận tử ba là lúc về trời gặp các thiên tử thánh nhân bốn là khi gặp Phật ra đời đấy thì trở thành bậc tóc chứng tinh văn và năm là nếu mà trong một thời gian dài mà không gặp được được chánh đẳng giác thì mình sẽ tự động khi cái ba la mật mà tinh văn mà nó chín mùi mà không có được gặp chánh đẳng giác thì tự động cái ba la mật đó nó đẩy mình chuyển miệng thành ra đập giác đó là năm quả rồi các vị hỏi kính nào kính nào à, thì ở đây có hai nguồn một là tăng chi bộ kinh dạ, tăng chi bộ kinh phần năm pháp hai là chú giải của kinh tê ngưu trong tiểu bộ á các cái visa nó xuất tế uh -huh. à, rồi, rồi rồi như vậy ngài, ngài cũng nói về tương lai nhưng mà tại sao ở đây ngài lại dạy rằng à, không có tưởng tiếc đừng có tưởng tiếc quá khứ mà đừng có hoài vọng tương lai có nghĩa là sao có nghĩa là ở trong chú giải giải thích là đừng có nghĩ về quá khứ từ cái góc độ ngã và ngã sở tôi và của tôi ví dụ như không biết ngày xưa kiếp xưa tôi làm gì tôi ở đâu à, mà bây giờ tôi như thế này rồi không biết mai này những gì tôi làm á, rồi tôi tắt thở rồi tôi sẽ đi về đâu rồi tôi sẽ bị cái gì tôi sẽ được cái gì thì cái đó là một cái uh, cách nghĩ mà, mà và được tác động bởi tham ái và tà kiến trong chú giải nói rất rõ cái gọi là túc mạng minh tức là cái trí nhớ tiền kiếp chỉ là nhớ lại những danh sách quá khứ nó đã vận hành ra sao ở trong cái tiền kiếp trong cái quá khứ đó à, kiếp A kiếp B kiếp B cách đây là 6.000 kiếp 7.000 kiếp 200 kiếp 291 kiếp <clears throat> ở kiếp đó do ờ, phải chịu cái quả xấu từ cái 15 hay 14 của một kiếp nào đó mà cái kiếp này nè là cái kiếp đó, đó phải chịu ờ, hệ, sống nhiều với hỷ lạc hay khổ ưu các vị nghe kịp không nghe kỹ không tức là nhớ là kiếp trước là chỉ nhớ lại như vậy tức là kiếp nào đó do sống nhiều với 25 hơn là 14 cho nên kiếp sau đó sinh ra được hưởng cái hỷ, hỷ lạc biết là vui thân vui tâm á. rồi cái kiếp nào đó do sống với 14 nhiều cho nên kiếp khác phải bị sống nhiều với khổ ưu có nghĩa là khổ thân khổ tâm chỉ vậy thôi ta nhớ tiền kiếp ta nhớ như vậy tuy nhiên vì để ừ, thuyết pháp cho đại chúng đa phần đa phần là dưới trung bình phải nói như vậy đa phần là dưới trung bình cho nên đức thế tôn ngài phải gọi là Ờ, dùng đến cái ngôn ngữ và khái niệm tục đế ví dụ như là uh, kiếp đó ta là một ông vua rồi ta đã ờ, có uh, một cái vương quốc như thế nào rồi ta có hoàng hậu hoàng tử ra sao ta đã làm gì rồi sao kiếp đó ta đã bị đọa hay là được về cõi, trời ngài thuần túy ngài nói bằng cái ngôn ngữ và khái niệm tục đế chứ đúng ra nếu mà gặp cái bậc thượng thượng căn thượng trí đó, thì ngài không có nói mà mà lên mà ngài kể những cái chuyện mà nó nó nó, nó cụ thể như vậy à, là ngài chỉ nói những cái câu ví dụ như là à, như nãy tôi trích dẫn là các pháp do duyên mà có các pháp cũng do duyên mà mất à, mọi thứ đều là lắp ráp không có gì là một xong này hoặc là thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe ở đây chỉ có sự thấy chỉ có cái nhìn chứ không có người thấy không có người nhìn ở đây chỉ có âm thanh và chỉ có cái sự nghe của nhà nhị thức chứ ở đây không có người lắng nghe không có ai ghi nhận âm thanh và tiếng động hết đó ngài chỉ nói như vậy thôi chứ ngài không có dùng đến những khái niệm và ngôn ngữ ừ, tục đế nhớ nha ờ, đối với bậc thượng trí thì chư Phật giảng dạy như vậy đó ừ, cho nên cái bài kinh này bắt đầu như thế nào quá khứ không truy tìm tương lai quá khứ không tưởng tiếc mà tương lai không hoài vọng có nghĩa là không có nghĩ về quá khứ và tương lai bằng cái ý niệm tôi và của tôi tôi đã làm gì và tôi sẽ bị gì tôi sẽ được gì mà cứ nhớ rằng luân hồi nó là một dòng chảy trong đó 13 14 25 nó tiếp nối với nhau ta sống nhiều với 14 thì ta sẽ uh, sanh ra uh, trong một cái kiếp sống mà đầy toàn là khổ ưu không khổ thân khổ tâm còn nếu mà ta sống nhiều với 25 thì ta đẻ ra ta hỷ lạc sướng thanh sướng tâm à, chỉ vậy thôi nhớ cái đó cái đó quan trọng lắm bởi chấp anh này vô thăm bằng tát là tát tức bát sát tí có nghĩa là khi không nghĩ về quá khứ không có hoài vọng về tương lai thì chỉ còn có cái hiện tại để mà sống với nó mà sống mà sống kiểu gì quý bát sát tí uhm, bát sát tí là sao quan trọng lắm quý bát sát tí nghĩa là nó ra làm sao thì thấy nó như vậy vì có một câu này rất là quan trọng và con phải nhớ hầu hết không không không tất cả chúng ta học hết tất cả chúng ta Alex chứ không phải là là là, là một phần không tất cả chúng ta tất cả chúng ta thích nhìn cái vấn đề từ cái góc độ của mình hơn là mình đánh giá như nó là cho nên trong tiếng Mỹ nó có một câu là à, mình nhìn nó không phải như they are mà, mà mình nhìn nó như là we are có nghĩa là mình như thế nào thì mình đánh giá cái vạn hữu vạn ờ, sự sự vật nó như từ cái góc độ của mình tôi nói này bà con nghe nghe kịp không lẽ ra mình phải nhìn mọi sự như nó là còn đằng này đa phần á, là mình nhìn sự vật cái như mình là nghĩa là mình từ góc độ của mình mình đánh giá nó là đẹp hay là xấu à ngon hay là dở thơm hay là hôi à, cho nên á, tôi có kể hoài cái câu chuyện một ông thiện nam một ông thiền nam hỏi vị thiền sư về chứng Phật pháp có thể thu gọn trong một câu được không thì vị thiền sư lấy cây que gỗ vạch một đường trên đất rồi ngài hỏi cái vạch này dài hay ngắn thì ông thiện nam ông nói dạ mình phải so với cái gì ấy, thì mình mới nói nó dài hay ngắn chứ còn có con đường gì đâu có nói dài hay ngắn ngài nói ngài nói đó, đó nội dung Phật pháp là như vậy đó đó ông nghe giọng hiểu liền thì câu chuyện kể về thôi ừ. nhưng mà ông hiểu là hiểu cái gì thì thế giới này nó chỉ là cái cái thế giới của so sánh thôi tại sao mà mình thích cái này mình ghét cái kia tại sao có xấu có đẹp tại sao có thích có ghét là so sánh lẽ ra trong cái nhìn của vị a la hán nó là danh nó là sắc nó là xanh nó là diệt nó như thế nào thì vị đó thấy y chang như vậy còn mình thì không mình thì mình có so cái này cao nè cái này thấp nè cái này đẹp nè xấu nè trắng nè đen nè thơm nè hôi nè ngon nè dở nè xa gần trong ngoài trên dưới đông tây nam bắc bạn thù thân sơ bla bla bla bla ừ. khi mà mình sống quá nhiều với những cái mà sự phân biệt như vậy đó, thì nó mới ra, nảy sinh ra rối rắm trong khi bác chấp anh này vô thăm bằng tách tách tách quý bác sạch thì nói sao thấy nó như vậy thấy nó như nó là chứ không phải thấy vạn ngữ từ góc độ của mình mà đa phần mình khổ là mình mình, mình nhìn vấn đề từ cái góc độ của mình mình thấy nó như mình là nhưng không phải là như nó là nha tất cả người ba sao tiếp á sang nghe rằng sang cấp bằng toán với đoa manupru hay gì có nghĩa là với một cái nhìn như vậy đó với một cái tinh thần nhận thức của một hành giả niệm xứ đó nó làm sao thấy như vậy không thêm bớt không có áp đặt à, gán ép gán ghép lên đó một khái niệm một ý niệm một nhận thức một đánh giá một tỷ giá một so sánh nào hết nói sao phải như vậy tại sao sang nghe răng sang cấp bằng lòng không có dao động trước cảnh đời không có dao động không có dao động dao động là sao thích là một kiểu dao động ghét là một kiểu dao động đúng không cái là bình thường cái tâm mình nó như vậy để khi mình thích cái mình nó nghiêng là này à, mình chạy theo nó mà mình ghét cái mình né qua bên tránh đó đó là dao động trong khi bậc thánh cứ thẳng đường mà đi thẳng đường mà đi Đấy, còn mình thì không mình thì hãy <laughs> nó thích thì chạy theo nghiêng về nó còn hả mà mình ghét mình né đó. À, lúc nghiêng qua đây lúc né qua đây đó là mình không yên à, không yên đó là là bồn chồn dao động lách chách lăn chanh này cái chuyện sang ra răng xếp căng sang cúp băng là vậy đó còn bằng tánh thì không nó như thế nào là mặt sát nó nó xảy ra ngay trước mắt mình thì biết chỉ biết nó là nó nó xảy ra ngay bên lỗ tai mình thì biết ừ âm thanh đó là âm thanh hết không có diễn dịch không có so sánh gì hết ừ nhờ vậy nó bớt khổ mà phải nói bây giờ bà con còn trẻ còn khỏe mà con nghe mày kinh này mà con thấy nó kỳ kỳ nó giống như nó chuyện trên trời á mình sống làm sao cấm mình phân biệt nhưng mà không sẽ có một ngày mà con thấy cái người mà họ thật sự đơn giản đó họ sống nhàn lắm ừ. sống nhàn lắm Đúng không có người họ ăn thì chỉ cần no cần lành thôi chứ không cần ngon cần làm là sao là không ăn đồ độc mà cần no là sao nghĩa là miễn sao không đói là được rồi mà còn lầm là miễn sao nó có lợi cho sức khỏe chứ không cần vừa miệng đó đời sống mình đơn giản mà đặc biệt tôi để ý cái này mấy cái người mà cuộc đời họ nó một là họ là bậc minh triết dân ăn học mà cao cấp không cái đầu biết suy nghĩ hai là cái người từng trải qua quá nhiều cái cảnh đời mà ừ, gọi là ngang trái đó thì những người đó họ có một cái khả năng tự tại lớn hơn cái người mà mà mà thấp ngà trong tử bột tôi thấy nó có trong đời tôi có gì tôi thấy đó những cái người mà được nuông chiều lâu ngày mình phải xài cái chữ là sướng quá xanh tệ đó khi mà được chiều chuộng lâu ngày đó là họ giống như một đứa bé vậy đó họ dễ bị sốc lắm họ dễ họ dễ họ dễ bị uh, tác động một cách tiêu cực ừ, từ những uh, ngoại trần ngoại cảnh và ngoại vật này uh, người ta là sống nội tâm là hướng về về bên trong rồi họ sống nội tâm là sống bằng tâm của ông nội nghĩa là suốt ngày cứ là đòi cái này đòi cái kia không được là không chịu này à, cho nên là sống bằng nội tâm phải hỏi kỹ là nội tâm làm sao nội tâm là nghiêng về cái nội quán hay là sống bằng cái tâm của ông nội mà có người thì nội có hai là ông nội rồi cha nội rồi có người là ông cố nội nó sống như là cha người ta mà khi mà mình tự mình nuông mình riết mình hư yeah. hành giả là người là hành giả là một người mẹ nghiêm khắc một người thầy nghiêm khắc đối với cái bản tâm của mình Ừ, hành giả phải là vậy tay có câu hay lắm nên bao dung dễ dãi với người nhưng mà nên nghiêm khắc à, đối với bản thân à, trong đạo Phật cũng có tinh thần đó đối với tất cả chúng sinh thì tha được thì tha thương được thì thương giúp được thì giúp nhưng đối với bản thân là phải cẩn cẩn nghiêm khắc uh ừ -huh. trong kinh có trong kinh có cái chữ giới luật giới là cái lằn ranh ờ, còn lực quý đánh giá có nghĩa là gì là control ừ, là thêm là hướng dẫn là uống nắng chữ luật là chữ quý đánh giá ở trong Pali nó hay lắm chứ còn cái khi mà quý đánh giá mà bị dịch qua chữ luật thì tôi phải nói rằng đó là bôi trò trét trấu cái hay của tiếng Pali nha cái chữ luật cái mà đem đi dịch cái chữ quý đánh giá đó là bôi trò trét trấu làm xấu mặt cái hay của cái từ ngữ Đức Phật dùng cái từ ngữ Đức Phật dùng chúng quý đánh giá hay lắm quý đánh giá nghĩa là cái sự điều phục cái sự huấn luyện cái sự thuần hóa chú ý nó dài hay gì đó hay lắm ừ. mà đó là dịch của chữ lực cái nó banh chành nó cọ nghĩa dễ è e. nghe chữ lực nó vừa khô khan mà nó vừa máy móc mà nó vừa đời mà nó ngộ ngộ nó không có linh nó, nó không có nó thiếu thì cái tính nét tâm linh đâu đó đôi khi chúng nó giá rất là hay chữ nói quý nó giá là thuần hóa hay là huấn luyện hay là điều phục mà nó mang cái tính nội tâm ừ. chứ không phải là ờ, cái kiểu lực mà kiểu mà ông kiểu lực mà hiểu cái kiểu mà hời hợt nông cạn như ở ngoài thế gian cái chữ lực chữ lo đó là không phải ừ, không phải chữ lực cũng rất là hay à, thương được thì thương tha được thì tha là đối với người khác còn đối với mình là phải cẩn cẩn nghiêm khắc nghiêm túc khắc khe này à, cho nên nó là quá kỹ của từ quán chính ở đây à, gọi là à, nghe răng sáng tăng là vậy đó nghĩa là không có bị dao động không có bị gọi là lệch lạc trong cái nhìn trong cái sinh phong cũng cách sống à, tăng với đoàn mình rồi gì ái chê là cái chăng nga tập bằng ngay bây giờ là phải nỗ lực cô chanh nga bà năng su về ngay bây giờ phải nỗ lực à, cô chanh nga bà năng su về à, ai mà biết được cái chết của ngày mai thì hai câu này trong chú chú giải giải thích thế này đa phần chúng sanh trong đời sống thấy cái thấy quả lành thì chạy theo thích ngon thích đẹp thích thơm thích sướng đó. nhưng mà đó là đối với quả lành còn đối với nhân lành đó là bố thí trì giới thiền định tham nhẫn trí tuệ hơn thì đối với nhân lành đó thì mình hẹn quả lành đó thì muốn có liền mà nhân lành đó thì toàn là hẹn không mà à, trong chú giải giải thích như vậy đó. À, toàn là hẹn không mà ừ. có nghĩa là để mai làm để mốt làm mà trong khi cái chuyện mà mình cái mà mình thích đó, cái quả nói cho dễ hiểu cái phàm phu mình đó, quả lành thì muốn có ngay mà nhân lành thì mình là hẹn à, cho nên là à, cô chân nhà bà năng suy, à, cái gì mà cái chân nga tập bằng tức là phải nỗ lực ngay từ bây giờ cô chân nhà bà năng suy cô cha nhà Baranskwe ai mà biết được cái chết sẽ đến lúc nào là chỗ đó bởi vì cái quả lành nó mình làm lơ nó nhưng mà cái cái nhân lầm là đặc biệt phải làm ngay bây giờ bởi vì sao vì mình không biết là mình sẽ đi lúc nào uhm, nhớ cái cái câu kinh này nó sâu chỗ đó tôi nhớ chỗ đó quả lành thì ai cũng món miếng muốn có ngay tức khắc nhưng nhân lầm thì ai cũng hẹn mà cái vị biết không khi mình hẹn vậy đó có nghĩa là hẹn có nghĩa là gì là chưa làm mà chưa làm có nghĩa là gì là không làm làm ơn nhớ cái đó À, hẹn có nghĩa là chưa làm chưa làm mới hẹn chứ À, chưa làm mới hẹn chứ chỉ còn mà mà mà, mà, mà đang làm hoặc là, là đã làm mình đâu sẽ chỉ hẹn hẹn nghĩa là cái chuyện chưa xảy ra mà chưa xảy ra có nghĩa là trước mắt nó không có à mà đối với cái việc thiện mà không có thì chỉ cần tắt thở một cái là biết đi về đâu và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần trong kinh đó thì dùng cái ví dụ con rùa mù 100 năm mà nó trồi đầu lên một lần là trong một cái ngẫu nhiên hãn hữu nào đó mà cái đầu nó thò lên ngay chốc một cái lỗ ván mà đang trôi trên biển trong kinh đức Phật này dạy cái chuyện mà con rùa mù 100 năm mà nó thò đầu lên một lần mà cái cơ hội mà nó tình cờ nó ngẫu nhiên trùng hợp mà nó nói chung vô cái lỗ giác thì nó cái chuyện đó nó khó lắm. mà cái chuyện mà được làm người nó còn khó hơn như vậy nữa khó hơn như vậy bây giờ mình lựa một cái ví dụ khác cho nó gần mình bây giờ cái cái kia biển cái ghê quá bây giờ lựa ví dụ mình cái bị tưởng tượng không một lít gạo cái bị cái bị để trong trong cái hũ không trong trong đó có một hộp cái vị làm dấu cái vị ờ, bôi mực đỏ không bôi mực đỏ bôi mực đỏ lên lên một cái hộp gạo trộn trong một lít gạo trắng không rồi các vị mới một là nhắm mắt hai là nhìn về chỗ khác thò tay trong cái cái, cái hũ gạo nó ừ, bóc ra cái cơ hội mà bóc trúng cái viên gạo cái hạt gạo mình làm dấu các vị nghĩ dễ hay khó tôi nghĩ khó rất là khó một lít gạo nó biết bao nhiêu hột các vị biết bao nhiêu hột biết bao nhiêu hột phải không một lít gạo nó biết bao nhiêu hộp mà bây giờ chỉ có một hộp là mình đánh dấu màu đỏ thì mình đem mình nhuộm đỏ nó đi phải không rồi mình bỏ vô cái keo đó, rồi cái mình nhắm mắt lại hoặc là mình nhìn qua chỗ khác phải không ừ. xong rồi cái mình, thò tay vô trong cái hũ mình bóc thì cái vị nghĩ bao lâu mình bóc trúng cái hộp cái hộp gạo mà mình đã làm dấu thì cái chuyện nó cũng giống như nó, nó cũng giống như chuyện con rùa mù vậy đó. khó cho nên nếu mà mang thân người mà không có trao dồi trí tuệ không có trao dồi cái nhận thức không có trao dồi cái thiện pháp để cơ hội quay lại là khó vô cùng uhm, cô chân nhà Barasui Nahino Sankarantene cái Sankarantene trong chú giải giải thích là gì là trước hết là không ai có thể biết được ngày, ngày mai mình sẽ ra thế nào mà Nahino Sankarantene ở đời đừng có hòng mà đi tìm một cái hứa hẹn từ ở đâu hết không cái chữ Sankaranta có nghĩa là hứa hẹn hay là bảo đảm Cái chữ này nhiều nghĩa lắm chữ Sankaranta là nhiều nghĩa lắm không nhưng mà đồng này ngay chỗ này nó có cái nghĩa là hứa hẹn hay là bảo đảm tức là trong cuộc đời này không có một cái hứa hẹn nào không có một cái bảo đảm nào cho chúng ta là chúng ta sống đến bao lâu và chết rồi sẽ đi về đâu không không có cái cái hứa hẹn đó nó nằm ở ngay bản thân ta tại đây và bây giờ bối tương lai không bằng tạo tương lai cứ không chịu học mà đi hỏi thầy bối chừng nào tôi làm bác sĩ thì cái chuyện đó không bao giờ có nhớ nha nhớ cái chuyện đó không bao giờ có rồi cho nên là là, là là là là phải tự mình tạo tương lai không ai bối được hết chỉ cái mình mình bối ra ờ, nay nào sang làm tiền năm ma se né năm có nghĩa là không có ai bảo đảm cho mình được không có ai mà gọi là hứa với mình là mình sẽ an toàn trước cái chết ma se ni năm chú này tôi trước đại quân thần chết đại quân là gì ở trong đây mới giải thích này đại quân đang nghĩa là mình giả định như cái chết nó là một ông vua đối phương không thì ông vua đó dưới tay ông có biết bao nhiêu triều thần thuộc hạ binh lính không thì cái cái, cái chết mình giả định nó là một ông vua đi thì cái, cái, cái dưới tay của nó là biết bao nhiêu cơ hội biết bao nhiêu cái phương tiện cái, cái hoàn cảnh để mà dẫn tới cái chết cho mình thì tất cả những cái này được gọi là lính của ông vua thần chết à. thì trong đây mới giải thích cái này giả định thần chết là một ông vua đó thì dưới tay của ông này nó có rất là nhiều thằng lính mà nó có thể nó bắt mình về bất cứ lúc nào trong đây mới kể rõ nhân tai thiên họa thiên tai nhân họa có nghĩa là tai trời ách nước tai bay họa gửi không rồi những cái khối cái gì lửa nè lửa tai nạn về lửa cháy về nước lũ về hồng thủy về sóng thần về động đất đó. rồi chiến tranh can qua giặc cướp đó, rồi kẻ thù rồi, rồi tùm lum hết rồi, rồi bệnh tật không? tai nạn tai bay quả gửi cây ngã đá đè không? gió độc côn trùng độc xà mảnh thú không? có bao nhiêu thứ để có thể đem cái mạng mình đi cho nên mấy mới si ní nó mà chịu nè tức là trước cái đại cái, cái là cái đại binh đoàn của thằng chết thì mình né nổi trong đời này không có bị đếm trong đời có bị có bao nhiêu người mà tự nhiên sống cho tới 100 tuổi mà không bệnh chuyện đó không có mà thứ hai khi mình cả 90 95 tự nhiên yếu yếu, yếu leo lét leo lét lăn ra chết cái số này rất là hiếm rất là hiếm mà 99 phần trăm là trước khi mà tuổi già nó tới là mình phải bị đủ thứ bệnh mà nếu mà tuổi trẻ mà vô bệnh á, thì tuổi già trước khi chết đó, nó phải giật mình sao đó mình mới chịu chết được không xương giòn dễ gãy loãng xương sảy tay một cái ha là coi như gãy tay gãy chân rồi cái bó bột nó đâu chịu lành lên nằm lên ư ư ra ngoài được cơm cháo đút vô được miếng được miếng mắt rồi hôi hám tâm tử tiêu tiểu tại chỗ ờ, rồi kiểu rồi quải là được bao nhiêu vợ chồng con cái lúc ai lo được cho ai tôi quý lắm tôi quý tôi thương các hòa thượng Ờ, lớn tuổi à, đã nói hòa thượng ai tôi cũng quý hát nhưng mà đặc biệt tôi đang nói về những vị lớn tuổi ấy. như tôi nhìn hình ảnh của hòa thượng trí quang hòa thượng quảng độ hòa thượng ờ, nhất hạnh hòa thượng thanh từ mấy vị đó tròn 90 không đó thì phải nói hồi trẻ là lừng lẫy hơn ờ, anh kiệt như thế nào trời ơi tới hồi về lớn tuổi nhìn thấy thương lắm cái cặp mắt á, nhìn ánh mắt nhìn ánh mắt mệt mỏi lắm mệt mỏi lắm này bao nhiêu cái hào khí bao nhiêu cái gọi là uh, hùng tâm à, tráng trí mà cái thời tuổi trẻ thì khi bước qua cái hàng tám bắt đầu nó leo lét rồi bước qua hàng chín là chỉ ngồi ngó mông ra ngoài vậy đó chờ thời gian tới từng đêm từng đêm nghe tiếng thằng lặng nó kêu trên vách nghe từng bước đi của thời gian nghe, nghe cái tiếng mà đinh mà gõ quan tài nó văng vẳng bên tai khi mà bước vô hàng chính rồi nó leo lét gì đó. mà hòa thượng là có phòng ốc đệ tử thị giả còn kiểu mà mấy người ngoài đời còn thảm nữa nhà quê rồi rồi trong cái nhà vách lá bên mé sông là nghe còi tàu nó chạy đêm á à, rồi thằng lặng kêu lên kêu lên trách rồi giọng khuya kẻo kẹt hoặc là trong nhà có treo cái đồng hồ kêu cọc cạch cọc cạch nó nản lắm đó là đại quân của thần chết là như vậy yeah. Dạ ừ, cho nên là là Mahasi này nó mấy chữ này y văn quý nga ta tinh hô đã tăng tăng tăng sống thường xuyên mà suy niệm như vậy thì đêm ngày không có bỏ sót lúc nào hết ừ. bởi vì đêm là bước đi một bước chân của thần chết mà ngay là một bước chân của thần chết các bạn nhìn các nhìn các bạn nhìn mấy người đi bộ vậy thấy không đây này dở nè dở chân lên nè đây chân phải bước tới rồi bắt đầu nó bước tới xong cái nó rồi, rồi cái chân trái bước tới à, mà hai chân phải mà nó bước tới thì nó đã đằng trước chân trái lúc đó ở sau đúng không rồi sau đó khi mà chân trái nó bước tới thì chân phải nó lùi ra phía sau rồi nó, nó phải nó lùi không lá sau liền tắt cái các đầu nó chòm ra đằng trước cái lúc bây giờ chân chân trái nó nằm ở phía sau chân trái nó đẩy ra đằng trước cái chân phải lúc đó bị rớt ra phía sau và cứ như vậy cái trước sau sau trước như vậy nó làm nên cái gọi là hành trình của chúng ta nó làm nên cái gọi là cuộc đi của chúng ta nhớ ha ừ ở đây cũng vậy ngày và đêm à, hôm qua là ngày chủ nhật và dạ, rồi tới 12 giờ đêm nó chuyển qua là ngày thứ hai à, ngày thứ hai xong nó tới cái 12 giờ đêm sau thì nó chuyển qua là ngày thứ ba mà đại khái nó cứ canh mà đó là cái cách tính của người thời nay cái ranh giới giữa ngày trước và ngày sau nó được tính từ cái ranh 12 giờ khuya nhưng mà ngày xưa bên Ấn Độ thì không ngày xưa bên Ấn Độ đêm là họ tính là ba canh đầu giữa và cuối không? bên Ấn Độ họ tính là là ngày là tính từ lúc mặt trời lên à, mà cho đến, đến lúc mặt trời lặn là ngày và từ lúc mặt trời lặn từ lúc bắt đầu lặn là đêm và đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau họ kể là một đêm khác đó từ lúc mặt trời bắt đầu mọc và đến lúc bắt đầu lặn là một ngày từ lúc bắt đầu lặn cho đến cái, cái mặt, mặt trời mọc ngày hôm sau họ kể là đêm cứ như vậy thì giá hô đã tăng là ni tăng một cái người mà thường tực sống ở trong cái lý tưởng giải thoát lý tưởng nhàm chán sanh tử á, thì họ không có lý do gì mà họ gọi là hoãn đại lai rai hầu ơ ví dầu trong đời mình khỏe mình trẻ sống đời hưởng hoài chứ không có mà đừng có hiểu lầm là đạo phật bi quan đạo phật tiêu cực đạo phật kêu mình sống trong sợ hãi mà nhàm chán sống ờ, thiếu lửa không phải đạo Phật không có dạy kỳ cục vậy nhiều người hiểu lầm thì trên cái mặt nổi mình thấy đạo Phật nói toàn là chuyện cái ghê không à nhưng mà có sống rồi đó mới thấy khi mà sống hết mình với học với hành không thì lúc đó tính ra mình sống vui hơn cái người không biết đạo là vì sao là vì luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng coi cái chết nó tới nó đứng ở ngoài thèm nó gõ cửa trong đây mình vẫn không rung à trong khi cái người hành giả đang quan tinh tấn họ vẫn đi bộ họ vẫn nhìn mây trời ngắm trăng bình thường nhưng mà luôn luôn là họ ý thức rất rõ là buổi chiều nay có thể là buổi chiều cuối cùng sáng nay có thể là buổi sáng cuối cùng đêm nay có thể là giấc ngủ cuối cùng bữa ăn này có thể là bữa ăn cuối cùng cuộc gặp gỡ này có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng luôn luôn và luôn luôn và đặc biệt nhất là mỗi ngày khi khóa cửa thì luôn niệm như thế này biết đâu khóa là mình mà đưa mở là được người khác đó bà trên da phải dài nè dài bà trên nét bà trên nét bà dài vậy đó. cứ mỗi lần khóa cửa đi đâu đó dầu đi chợ hay là đi ra qua hàng xóm hoặc là đi xa mấy ngày mấy tuần thì biết khi mà bóp ổ khóa hoặc là là vặn cái cái ổ để lóc cửa lại là, là niệm như vậy bây giờ mình khóa nhưng mà, mà không biết cái lúc mở là người khác mở hay ai mở này vì lúc mình chết rồi à, mình chết rồi mình chết rồi cái người mở là ai chứ mấy mình Đấy, cho nên đêm, đêm ngày không mệt mỏi thì ở trong đây các ngài giải thích thế này ngày nào mà mình còn nhìn cái thân cái tâm này từ cái góc độ tôi và của tôi thì lúc đó mình còn nhân ngoại trần ngoại vật cũng từ góc độ đó biết nói rung rung hiểu không khi mà mình còn nghĩ đến có một cái tôi có một thì hiển nhiên là phải có cái của tôi chứ à có một cái tôi có một linh hồn nè có một cái bản ngã có một cái tự ngã khi mà nghĩ còn còn có một cái tôi thì dĩ nhiên nó phải có cái của tôi mà hãy có cái tôi và của tôi thì dĩ nhiên nó phải có cái gì nữa có cái ngã bên ngoài nữa có cái hắn và của hắn cô ấy và của cô ấy bà ấy của bà ấy họ và của họ mà khi mà còn có của ở đây và có của ngoài kia thì sao thì còn có thương thích ghét sợ mà hãy còn có thương thích ghét sợ thì trước mắt còn khổ và chính vì còn cái thương thích ghét sợ cho nên còn tạo các nghiệp thiện ác mà đa phần ác nhiều hơn thiện cái phần này nhiều người không lý chỗ này không khi mà không có một cái nhìn đúng đắn biết rằng mọi sự do duyên mà có có rồi phải mất là không biết rằng mọi thứ không có gì là một tất cả chỉ là đồ rác mà không biết cái đó thì hãy là dĩ nhiên còn có thích ghét mà hãy còn có thích ghét á, thì còn có trốn khổ tìm vui à, còn có tham sống sợ chết mà vì trốn khổ tìm vui à, ham sướng sợ khổ còn có tham sống sợ chết cho nên chuyện gì mình cũng làm bất kể thì ác à bất kể thì ác mà nhiều người họ có hiểu lầm thế này họ tưởng là đâm cha chém chú không đâm heo thuốc chó đốt nhà giết người cướp của mới gọi là ác không ở trong kinh thì làm ghi rất rõ phút giây nào dầu mình có ngồi yên liêm diêm đi nữa mà hễ mà tâm bất thiện nó có mặt thì dầu trong màu áo xuất gia trong cái danh phận của một thiền sư một hòa thượng không thì cái hễ mà tâm bất thiện nó xuất hiện thì nó vẫn là bất thiện mình có là một người một đứa bé một người đàn bà rách rưới một gã hành khất bên đường nhưng mà nếu lúc đó mình có tâm lành thì cũng có nghĩa là tâm lành đang có mặt chứ đừng có nói là cái thân phận đó là nó không ác no chỉ có thánh nhân mới không có thiện ác thôi chỉ có là hán mới hết thiện ác còn hệ phàm phu ấy là, là không thiện là ác không ác là thiện và cái thiện ác này nó không có tính đến thân phận của mình mà nó tính trên cái khả năng hàm dưỡng và tài bồi của mình trong nhiều đời nhiều kiếp phải không cho nên cái giá trị của con người nó không phải là cái, cái thân phận trước mắt đâu mà nó chính là cái công phu tu dưỡng của mình ấy à, nhớ cái đó cho nên mình cứ nhớ thế này khi mà còn có thích ghét thì còn có cái theo đuổi và trốn chạy và để thực hiện cái theo đuổi và trốn chạy đó đa phần đó mình làm toàn chỉ tầm bậy xong mà mình biết mình cứ nghĩ là bậy là phải là cái gì pháp luật và xã hội lên án nó mới bậy à nhưng mà không khi nào mình sống nhiều với tham sân si ái mạng kiến nghi còn ghen tị bụng xỉn so đo kèn cửa toan tính không thì lúc đó chính là ác ác là bất thiện mà dầu cát nhỏ xíu kính đáo âm thầm mà mình trùm mền tắt đèn khóa cửa chung như đông hang núi sâu thì cái ác nó vẫn được ghi sổ lại một cách rất là tự nhiên nó vẫn được ghi sổ lại và sẽ có ngày tính sổ không? chứ đừng cứ nghĩ rằng cái ác đó phải có nhiều người họ nghĩ ác nghĩa là phải xã hội và pháp luật lên án đó gọi là ác no no trong đạo Phật đó vậy theo trong tinh thần đạo Phật á cái ác mà xã hội và pháp luật lên án thì đó là một đống phân còn cái ác mà âm thầm trong bụng mình đó, thì đó là một cục phân nó khác nhau một chút đó thôi thì giàu là một cục hay là một đống một đống ngoài đường hay là một đống ở trong nhà trong phòng riêng là một đống mình để trong tủ lạnh thì nó vẫn là phân chứ mình không thể nói rằng đâu no, đóng ngoài đường mới là đóng phân mà đóng tủ lạnh mới đóng phân no, no, no. quý vị các vị trong rơm không thử cái bị làm bãi đây ha tôi nói mất vệ sinh nhưng mà làm thử đi làm bãi xong cho dù bình ni lông để tủ đá thì coi nó có cái đó là phân hay là nó là là chuối chiên không nó cũng vẫn là phân nó vẫn là phân à, rồi bây giờ các vị để ngăn lạnh thì cũng là phân vô ngăn đá cũng là phân bây giờ thôi bây giờ mình đổi đổi tông nữa không? giờ mình đem mình chiên đi à, nhúng bột chiên này có nó ra cái gì cũng là phân bây giờ mình nấu súp mình thả vô nó rã bời rồi cũng là phân chứ mình không thể nói không được tôi có ngũ vị hương rồi tôi có táo tàu nhân xăm xăm câu kỹ hoài sơn tôi bỏ vô rồi bây giờ nó đâu còn là phân thì có gì ăn chứ em xin cứu nha em không dám hấp cái tô đó ok bây giờ nó là phân ok một muỗng đường để bên cạnh lưu muối vẫn là muỗng đường mà một muỗng muối để bên cạnh cái lưu đường thì nó vẫn là cái muỗng muối tôi, tôi nói để bên cạnh nha tôi đang nói để bên cạnh à, tôi vẫn hoặc là nói một cách khác cầm cái muỗng muối mà đứng giữa một cái ruộng mía thì cái muỗng muối nó vẫn mặn cầm một viên kẹo bơi ra ngoài biển ngậm thì cái viên kẹo nó vẫn ngọt chứ mình đừng có nói ô chung quanh tôi biển không ừ, viên kẹo nó không còn là ngọt nữa sai dầu đang lội người biển nhưng mà viên kẹo ngậm trong miệng mình vẫn ngọt dầu đứng giữa một cái ruộng mía mênh mông mấy ngàn mẫu nhưng mà cái muỗng muối trên tay mình nó vẫn nặng, <coughs> nha yeah. mình có thân phận một thiền sư một hòa thượng một học giả một tăng ni cư sĩ thâm niên không nhưng mà miễn là có một chút bất thiện thì cái bất thiện nó vẫn là bất thiện chứ mà đừng nói thụ tu mấy chục năm mà sao bất thiện nổi sai sai một muỗng muối để ở giữa ruộng ở giữa cái rẫy rẫy, mía nó vẫn là muối không một miếng bất thiện mà trong trong trong lòng một cái người tu hành kinh tinh thiên động địa thì vẫn là à, vẫn là bất thiện nhớ nha chứ những người tưởng lầm là tưởng là ác ở đây phải là cái gì mà xã hội và pháp luật lên án đó là cái sai thứ nhất cái sai thứ hai là nghĩ là chắc một chút ác không sao cũng được mặc dù trong kinh Đức Phật có dạy có cái bài kinh này bài kinh này ở trong Kalama 3 chúng tôi có có có có, có sưu lục cái bài kinh này để cho bà con bớt theo à, ngài dạy rằng có những người một tí bất thiện không đủ đưa họ vào địa ngục nhưng có những người một tí bất thiện dư sức đưa họ vào bất thiện là vì sao là vì khi một người có quá nhiều công đức à, thì một tí bất thiện nó không có thấm vào đâu hết ngài nói giống như là một cái nắm muối mà thả vô trong cái dòng sông đó, thì nó không nghĩa lý gì hết nhưng mà một nắm muối mà thả vô cái chén đó là tình hình nó khác một cái nắm muối bỏ vô chén là cái chén nó hết uống luôn không chứ chỉ bỏ vô chén nước á, là hết uống nhưng mà một nắm muối thả dưới dòng sông thì trời đất vẫn không hề thay đổi tí ti gì hết cá vẫn lội và mây vẫn bay trên trời không ok thì có những người khi mà tu tập nhiều à, phước báo nhiều thì một cũng cái tội đó nhưng mà nó, nó, nó, nó không đáng kể nó không đủ đưa vào địa ngục nhưng không đủ để nghĩa là sao có nghĩa là nó không trở thành cái trọng nghiệp bắt buộc phải xuống địa ngục nhưng mà đừng nghĩ là mình có thể sầu được nó bởi vì sao vì trong đạo Phật không có cái vụ bù trừ bù trừ là sao ta bù trừ có nghĩa là tôi đi ăn cướp giết người đốt nhà xong tôi về tôi cất một cái chùa to đùng coi như què no cái đó là bù trừ trong đạo Phật không có cái đó nhưng mà trong kinh điển có nhìn nhận có sự lấn lướt thì có lấn lướt là sao có nghĩa là lẽ ra vào thời điểm đó chúng ta phải chịu một cái quả bất thiện nhưng mà vì chúng ta có quá nhiều phước nó mạnh hơn cái bất thiện đó cho nên nó nó, nó, nó lánh vào thời điểm đó lẽ ra lúc đó mình mình mình bị bị bị bị bị ai đó chửi bị đánh lúc đó nhưng mà có cái phước khác đó lớn hơn cho nên nó là nó lấy cái nghiệp bất thiện đó nhưng mà nhưng mà nhưng mà mà nghe như vậy thì làm ơn nhớ nó khác cái bù trừ bù trừ là lấy cái thiện để mua lại cái ác đã làm của này phải mua mà này lắng lắng cho đến được lúc nào thì lắng ví dụ như là lúc đó là 9 giờ 15 mình sẽ bị cái đó nhưng mà 9 giờ 15 nó có một cái ác nghiệp khác nó cái thiện nghiệp nó mạnh hơn cho nên nó cái đó nó, nó tạm thời nó không có cho quả nhưng mà qua tới 10 giờ 15 thì lúc đó không nhầm ngay cái lúc xin lỗi không có một cái thiện nghiệp nào hết là lúc đó mệt lúc qua tới 10 giờ 15 thì lúc đó không có cái thiện nghiệp nào nó bảo vệ mình hết là lúc đó cái ác nghiệp mà hồi nãy đó ác nghiệp mà 9 giờ 15 á bây giờ nó bắt đầu nó, nó, nó, nó, nó tới nó kêu cửa bấm chuông nè nó bấm chuông nè nó bấm chuông nó kêu cửa nè ra mà tính với nó nha ra mà trả trả nợ với nó nha lấn mà lấn vậy đó còn có trường hợp là là lấn ngoài, đến đến lúc mất hiệu hiệu lực thì thôi ví dụ như là từ 10 giờ 15 mà vẫn có một cái phước khác nó xuất hiện để bảo vệ mình 11 giờ 15 rồi một tháng sau một năm sau 10 năm sau 15 năm sau mà cô luôn luôn có cái phước kiếm trước nó cứ chen vô nó chen vô nó bảo vệ mình thì đến lúc mà mình niết bàn rồi sao như xong vô hiệu nhớ nha mình niết bàn chứng là hán là coi như vô hiệu mà nghe thì nghe nó đã thì nhưng mà không có dễ đâu bởi vì ai mà phước nhiều đến mức mà nó mà nó lắng hoài như vậy ai khó lắm khó lắm cái người đó hiếm lắm không ví dụ như trong kinh nó bị chánh đẳng chánh giác chánh đẳng chánh giác là phước ngày là ngày có có có ngày có là ở trong trường hợp đó có nghĩa là có nhiều cái bất thiện quá khứ bây giờ nó không có chen vào được ví dụ như trong kinh nói độc giác thanh văn giác còn có thể bị người ta giết nhưng mà chánh đẳng giác thì luôn luôn viên tịch bằng cái chết tự nhiên và chư Phật ba đời mười phương luôn luôn và luôn luôn như vậy vì chánh đẳng chánh giác đó, không bao giờ bị tử thương bị tai nạn mà các ngài luôn luôn và luôn luôn viên tịch bằng cái chết tự nhiên và được sắp xếp trước bởi chính ngài thí dụ như đức phật thích ca mâu ni khi ngài thấy rằng cái là cái cái cái cái, cái duyên hóa độ đã mãn thì ngài xét thấy rằng đã đến lúc đi được rồi ở lại cũng không làm gì thêm được nữa thì ngài mới trong kinh mới nói gọi là gọi là, là, gọi là chánh niệm tỉnh giác a với sang kha đó awassachi xả bỏ thọ hành ờ, có nghĩa là sao có nghĩa là quyết định rằng cái thân này chỉ tồn tại trong đúng 90 ngày nữa mà thôi rồi kể từ giây phút đó là ngài không có ờ, gọi là dùng thiền định để can thiệp nó nữa cứ để tự nhiên để nó, nó, cho nó diễn tiến nó vận hành như bao nhiêu cái thân xác già nua khác dạ chỉ còn trong kinh nói cái chư Phật thì không có tham sống sừng chết tuyệt đối không có tham sống sừng chết nhưng cái cái thân lực của Đức Phật cái thể lực của chư Phật kinh khủng lắm nó nhiều đến mức mà tôi không có dám nói ra luôn cho các vị biết luôn bởi vì tôi không muốn các vị bị sốc các vị thấy ghê cái chuyện phong thần quá cho nó dẹp dẹp dẹp dẹp cho nó là ngày khỏe lắm vậy thôi còn về cái tâm lực của chư Phật đánh chánh đẳng giác các vị nhớ lúc ngày mới thành đạo không ngài có thể nhịn ăn trong 49 ngày mà các vị tưởng tượng đến một ngày một tuần là 7 ngày mà 7 lần 7 49 suốt 7 tuần như vậy mà ngày không có ăn gì hết không ăn không uống chứ phải thêm cái uống nữa ngày không ăn không uống gì hết mà mình thì đâu có được mình nó là coi như là ba phút không thở là chết mà ba ngày không uống là chết mà ba tuần không ăn là chết Đúng không mà ngày thì coi như mấy con số 3 nó không nghĩa lý gì hết nó lý gì hết ngài có thể nhập diệt thọ tứ định ngày nhìn ngày nín thở trong một tuần mà một tuần không ngừng thở còn mà nhịn ăn cái nhịn nhịn nhịn uống có thể suốt trong 7 tuần dễ sợ như vậy khiếp như vậy nữa không ừ. thể lực và cái tâm lực ngài kinh khủng nhưng mà khi ngài quyết định là ngài không có muốn sống nữa ngài thấy cái duyên nó đã mãn rồi thì sao thì ngài chỉ nghĩ trong bụng để cho nó vận hành tự nhiên như bao nhiêu thân xác già nua khác ta không can thiệp nữa bâm là khi mà ngài có cái suy nghĩ như vậy thì đại địa chấn động bởi vì đó là cái một cái quyết định mà coi như là đem lại cái sự thiệt thòi cho không biết là bao nhiêu người à, nhưng mà bây giờ cái duyên mãn thì đâu có thể mà lột da sống đời được đâu à, rồi cho nên ở đây đó trong kinh nói là ở đây trong kinh không hề có nói đến chuyện bù trừ nha không có chỉ có lấn lướt thôi mà nó nó lấn là những bậc đại phước kìa. chẳng hạn như đức phật dĩ nhiên ngoài ngày ra cũng còn người khác nhưng mà không có ai mạnh bằng ngài hết không ai cái về cái phước lành mà nhiều hơn ngài để các vị nghĩ là chắc có cái sự ưu tiên nô nô nô rất là dễ hiểu dễ hiểu Đức Phật không phải là một nhân vật cá biệt mà được trời đất nào đó ưu tiên một đấng chí tôn nào đó ưu ái nô nô nô tất cả là do ngài thôi trong kinh nói thế này cái hành trình để thành Phật rất là lâu mà càng về gần đến đến đến Phật quả đó càng gần về đến đích <clears throat> càng lúc càng về gần đến quả vị đó thì cái ác ngày tự ngày giảm tự nhiên ngày không muốn làm ác nói ác và nghĩ ác còn cái thiện của ngài đó là lúc nó càng lúc càng mạnh dần mạnh dần mà trong kinh nói càng gần thành phật đó. thì cái chuyện mà ngài vì điều thiện mà coi cái mạng không ra gì nó càng nhiều nha cái đó kinh nói phải tôi nói có nghĩa là sẵn ở đây tôi nói luôn trong đêm này biết đâu biết đâu trong room là có những vị sơ phát tâm muốn nguyện thành phật mà chết nhát tôi nói luôn thật ra mình thấy mà nguyện thành phật thì lâu thiệt đó, nhưng mà nhớ thế này giàu lâu nhưng mà cũng có cũng có cái giới hạn khi mà thành phật rồi đó thì niết bàn thì cái niết bàn không có hạn chế về thời gian mà cái quả vị cái cái cái thời gian để chứng đạt cái quả phật á, thì có giới hạn vậy mình lấy cái hữu hạn mình đổi cái vô hạn thì đâu có đầu lỗ thứ hai là ngay bây giờ mình mình đọc mấy cái hạnh của bồ tát mà thấy mình ngán thiệt nhưng mà thực tế nó không có ghê gớm như mình nghĩ nhưng mà phải nghe cho kỹ em thôi các vị cắt khúc cái chỗ này là đi chửi tôi nha cái việt nam mình nó, nó, nó, nó xin lỗi tôi xài cái chữ khốn nạn là nó ghét ai nó cắt khúc ừ. nó cắt khúc lại đem chửi tôi không có nói thành phật là dễ nhưng mà tôi nói không có gì ghê đáng sợ lắm à, là như thế này là hồi mình sơ phát tâm á, mình mới nguyện thành phật á thì mình làm trong sức mình thôi Ờ, đi chùa nghe pháp phải xuất gia được thì xuất gia rồi ngồi thiền được bao nhiêu thì thiền ờ, nhịn được bao nhiêu thì nhịn ờ, bố thí được bao nhiêu thì bố thí mà mà, mà toàn là bà cắt không à rồi từ từ nếu mà cái nguyện đó nó không mất mà đặc biệt cái này mới đặc biệt này phải gần minh sư thiện hữu phải nguyện mấy cái lời nguyện quan trọng lắm nguyện đời đời kiếp kiếp gặp minh sư thiện hữu đời đời kiếp kiếp gặp minh sư thiện hữu cần trao rồi cái gì thì lập tức có cái người mạnh của đó ở cái bên ví dụ như cần tu thiền là phải có một cha nội cực giỏi về thiền muốn tu hạnh nhẫn là phải gặp toàn là mấy cái tay tổ sư về nhẫn ở cái bên muốn tu hành bố thí là phải gần toàn là cái dân hào sản chứ còn ở gần ở bốn bố thí mà gặp mấy cha mà kỳ bo bụng xỉn bò ngó đó là thấy mụ nậu luôn nha cho nên mình muốn tu cái hạnh gì là mình mình xin gặp được thứ dữ thứ dữ ví dụ đi tu mà muốn giỏi giáo lý là phải gần cái ông giỏi chứ còn mà mà, mà, mà vô mà gặp ngay thầy tổ sư phụ huynh đệ mà gặp cái người thôi tu không chi thành con một sách ờ, ờ, tu mà không ờ, học mà không có hành là cái tủ kinh dẹp dẹp dẹp dẹp cứ niệm phật thôi cứ lao động cứ phục lao dịch chấp tác phục vụ dẹp cái tôi dẹp cái ta là ngày hai buổi công phu là được rồi đặt không như cho nhiều đó đó đó, đó, đó. tiến sĩ có ra gì đâu đó, đó. tấm tạc đó, có ra gì đâu rồi cái nhồi hờn nhỏ dốt luôn tới lúc mà 80 tuổi ngồi ngó tủ đại từ tạng không biết giống gì trọng đó xui xui xui hoặc có gặp sư phụ mà ông chỉ tập trung có cái ăn là cái ngồi thiền không mới gặp ổng lẫn như hết vô thả ra không dạy gì hết hoặc có ông chỉ suốt đời ông cũng mê cái hạnh nhẫn cũng dạy có một chữ nhẫn thôi có ông mê hạnh bố thí là cả đời dạy bố thí có ông phái từ thiện xã hội là nhỏ vô tu được mấy bữa là giao cho làm ờ, trưởng ban từ thiện gì đó là ăn rồi cứ đi kiếm cô nhi quả phụ ừ, rồi ờ, già cả neo đơn ờ, cơ nhở tu mấy chục năm cứ toàn bồng ngẫm con nít người già phong đơn cùi lỡ gì đâu không à mấy chục năm làm thì chùa không có được cái gì hết là do do cái người thân cận nha cho nên bồ tát lúc sơ phát tâm thì làm cái gì tùy sức nhưng mà phải nguyện cho con gặp được minh sư điện hữu để con trao dồi những cái chuyện mà khó khăn đúng rồi nó cứ như vậy nó đi thời gian mà nó càng lâu đó thì cái độ lì của mình nó càng dữ dằn ví dụ như hồi đó, đó là mình mình mình thấy người ta hấy quýt mình chịu không nổi về thức khuya và nó trụ nó nghĩ sao mà nó coi thường mình trụ nó nghĩ sao mà nó gặp mình nó phun nước bọt hết tay trời nó coi cái nó nghĩ sao mà nó nó nó nó nó nó, nó, nó, nó cho mình ăn đồ thiêu đồ thúi mình đi bác mà nó không thương mình có nhiều khi ở ờ, mình bác đi trước nhà nó cái nó, nó trong nó, nó thả chó ra hoặc nhiều khi nó, nó mình đang đứng nó, nó nó hất nguyên một cái xô nước được mặt mình mình về mình sóc mình ngủ cũng được ví dụ như vậy nhưng mà tới cái thứ mà mà nó lâu là nó thâm niên công vụ rồi nó cái độ lì nó cao rồi đó. người ta có đổ nguyên một cái bô trên đầu vẫn nhăn răng cười rồi đi chỗ khác tắm gội rồi đi tiếp cái đó có thật nó giết cha mình trước mặt mình mình nhào vô mình can mà can không được thì thôi lòng không giận phải can phải can cái để với cha mình sao không phải can can nhưng mà rất là nhẹ mà ngay cả khi mà nó chửi mình nó kêu mình la mình cũng nhiều lắm là la la la la la chứ mình không có la thiệt chỉ là la, la bằng cách mình hát thôi từ bi như vậy và từ từ từ từ đến một lúc nào đó thì cái chuyện mà mình sống thiện đó là chuyện đương nhiên đó cái lúc đó mới ghê cũng giống như hành giả tiếng niệm xứ đó buổi đầu cái chuyện mà chánh niệm trong hơi thở nó là một công phu cái chỗ này bằng vàng cái câu này bằng vàng và con mới ghi xuống bằng xăm lên người dạch áo coi chỗ nào trống ghi cái câu này nè xăm xăm dạch áo coi chỗ trống là xăm câu này vô lúc đầu hành giả tứ niệm xứ coi cái chánh niệm trong từng hơi thở đó là công phu nhưng mà đến một lúc rồi đó hành giả thấy nó không phải là công phu mà nó là quyền lợi nó là sự hưởng thụ có nghĩa là mỗi lần mà sống chánh niệm trong hơi thở là được an lạc đã cứ canh me cứ thấy mà hơi ràng quẩn quẩn là ngồi xuống theo dõi liền thấy quẩn quẩn là ngồi xuống theo dõi liền lúc bây giờ cái cái chuyện mà chánh niệm trong hơi thở nó không phải là công phu nó không phải là cái gì đó mà mình phải cố gắng phải nỗ lực no no no lúc đó là dởm hành giả mà còn nghĩ đó là cố gắng là hành giả dởm mà hành giả phải thấy rằng cái chánh niệm trong hơi thở nó là quyền lợi nó là sự hưởng thụ đây thì bồ tát cũng vậy đó bồ tát khi mà, mà mà mà mà mà đến cận kề cái quả bồ đề đó thì cái việc mà sống thiện đối với các ngài đó là cái quyền lợi nó là cái sự hưởng thụ các ngài cái, cái hạnh phúc lúc được cho nó, nó chỉ là một phần ngàn so với hạnh phúc lúc mình đem cho mà trong thiên hạ có bao nhiêu người chấp nhận cái sự phi lý này tôi nhắc lại có bao nhiêu người chịu thấy rằng cái hạnh phúc của cái lúc được cho đó lúc được nhận á cái lúc mình cái hạnh phúc lúc nhận nó chỉ là một phần ngàn so với hạnh phúc lúc mình đem trao ra mà chỉ có cái người nào mà họ thấm được cái ni này thì mới có cơ may mà là phát nguyện thành chánh đẳng giác này bởi vì chúng sanh có năm hạng một là chỉ biết nghĩ tới mình không biết nghĩ tới ai hết cái hạng thứ hai chỉ nghĩ đến người nào mà có liên quan đến quyền lợi và tình cảm của mình Đúng không rồi cái hạng thứ ba có thể quan tâm đến những người không thù không ờ, ờ, ờ, không thương không ghét tức là người dân hạng thứ ba là thương là quan tâm đến cho người dân hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù và hạng thứ năm là thương được kẻ thù thì chỉ có cái hạng thứ năm nè mới có thể nguyện thành chánh đẳng giác được mới trở thành phật tổ được mà trong kinh nói cái hạng thứ hai là cực hiếm các biết có biết không cái hạng thứ hai là cái hạng mà biết Ờ, quan tâm đến cái người mà đã tốt với mình đó vì cái bản chất vong ơn là máu xương tỷ thịt của chúng sinh phật, ai cũng có cái máu vong ơn mỗi nghĩa hết cho nên cái hạn thứ nhất là cái hạn mà chỉ biết nghĩ tới mình hạn thứ hai là biết quan tâm đến những người tốt với mình hạn thứ ba là có khả năng quan tâm đến những người không có ân quán với mình cái hạn này khó à. ví dụ như mình đi ngang một cái góc đường gặp người cha ăn xin mình cho được lại thì một hai tháng sau đi ngang cho lần nữa thôi chứ còn không thể nào mà mỗi ngày nấu cà ri rồi ragu lẩu yến rồi chân xăm rồi lọc nhung ừ, rồi đông trùng hạ thảo rồi ờ, tiết ờ, liên nhân xăm đem ra mà hầu làm có mình lâu lâu bố thí bố thí bạc cắt thì được không à, chứ mình không thể nào mà mình mình thương nó hoài được hết bởi vì nó là người dân khó lắm mình phải thương hoài được mà trong khi nó là cái hạng thứ nhất là chỉ biết nghĩ đến mình hạng thứ hai là quan tâm đến người liên quan tới mình hạng thứ ba là quan tâm đến người không liên quan tới mình và hạng thứ tư là thương được bạn với kẻ thù à, có nghĩa là kẻ thù thì mà mình ta dứt khoát là mình thương nổi rồi nhưng mà có nhiều khi mình ghét luôn cả cái đứa mà nó có dây dưa kẻ thù cái này có vì tu thù nhiều người cũng do họ họ, họ chỉ có dây dưa thôi mà có có mấy người mà tôi thấy facebook họ lưu họ chữ tôi nhiều quá đó. bắt đầu tôi làm cái danh sách tôi điều tra tôi nhờ mấy người em điều tra coi cái, cái, cái, cái ai mà like ai là ý nè à ví dụ như Lan Cúc Hương Đào Yến mà không thích tôi thì mấy con đứa mình nó mà nó có vẻ nó like nó mến cái đứa mà chữ tôi nó là tôi cho vô danh sách thôi để mà mốt mà về Calama tôi mời hôm qua trước để tối tối tôi nấu nước ấm cho pha chân rồi bắt họ uống luôn rồi ok <laughs> nói nói không phải không phải không phải tôi nói ác mà tôi nói cho bà con hiểu nó khó tôi tự nhận tôi hèn để cho các vị thấy bồ tát vĩ đại đến nào à, chứ đừng nghe như vậy rồi, rồi về đồn nó ổng ác không ác tôi, tôi, tôi ngâm chân ngâm lấy nước nóng rồi ngâm chân ra qua mà nhưng mà sao bắt mày uống luôn à. ok cho <laughs> nhiều người nghe nghe vậy tôi mời về calama rồi nấu nước ấm ngâm chân nghe khoái lắm Việt Nam được cái vừa còn mà vừa ngu ok như vậy thì đầu năm mình học về cái bài là nhất dạy hiền cái bài này được dịch là đêm lành hay là đêm sống đạo này có nghĩa là vì nó ý thức được rằng cái chết nó đến mình trong từng phút từng phút từng phút đó từng phút từng phút từng phút và nhớ chuyện chưa đến mà tôi vẫn nói trước là làm gì làm chúng ta không phủ nhận được cái quan hệ xã hội với người khác không phủ nhận được có nghĩa là mình nói mình tu là tu tâm mình tu là tu với mình mình quay về với chính mình nhưng mà mình cũng vẫn cần đến thầy bạn cần lắm cho nên là quá khứ không truy tầm tương lai không quản đúng chúng ta không có nghĩ về quá khứ không nghĩ về tương lai bằng cái tham ái tà kiến luôn luôn biết rằng tất cả chỉ là cái sự vận hành à, của 14 25 13 thôi Tuy nhiên à, trong kinh ghi rất rõ muốn có được một cái công phu tu hành như ý thì cần phải lưu tâm những điều kiện ngoại tại khách quan như sau một là thầy bạn phải ok này à, muốn đi nhanh là đi một mình mà muốn đi xa là phải phải có bạn châu phi nó nói câu đó cho nên cái chuyện thầy bạn rất là quan quan trọng thứ hai là trú xứ cái trú xứ ở đó không cần sướng mà cần là nó có thích hợp với cái sự phát triển của tâm hay không đó, thứ nhất là là người thứ hai là chỗ thứ ba này là cái pháp môn tức là mình theo đuổi pháp môn thì nó nhiều lắm thiền chỉ thiền quán à, rồi thiền quán nó gồm có thân thọ tâm pháp thiền chỉ thì có tới bốn chục điều một gom hợp cái nào à, phải đi đúng cái đó mà thích cái chữ hợp đây nó có hai một hợp có nghĩa là mai này mình đắc đạo đắc thiền bằng cái gì thì cái đó gọi là hợp thứ hai hợp đây có nghĩa là cái pháp môn nào mà mình trong lúc hành trì đó mình thấy có tiến bộ lại có an lạc lại nhớ nha trên thứ nhất á, là người người gồm có thầy bạn hai là chỗ tức là trú xứ thứ ba là cái pháp môn và cái thứ tư á, là cái bản thân mình bản thân mình mình ờ, gọi là trú xứ ok thầy bạn ok pháp môn ok nhưng bản thân mình thường xuyên kiểm soát năm quyền của quân bình hay không năm quyền là gì là tính tấn định định tuệ có lúc cái niềm tin nó mạnh quá mà trí tuệ nó bị yếu hoặc có lúc trí tuệ nó làm việc hết công sức cái đầu nó ăn rồi nó tính toán đi chi giáo lý nhớ rào rào rào rào nhưng mà nó thiếu niệm thiếu định xài được này nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng nha cho nên là thầy bạn là một chỗ ở là hai pháp môn là ba và cái thứ tư là năm quyền của bản thân thường xuyên kiểm soát có cái gì thừa cái gì thiếu ừ, cái gì cần chỉnh sửa thì với bốn cái này nè thì hành giả mới có thể đi xa được cho nên học kinh nghe kinh là nghe bằng một cái đầu tỉnh táo và nó hơi vừa, vừa vừa bình tĩnh mà nó vừa sáng ở à, nghĩa là cái ôm cư cư từng chữ thì không có hiểu được kinh nha cho nên tổng kết lại nói chung về kinh này nói cái gì trong kinh này, trong bài ờ, kinh này nói thế này đó là chuyện gì đã qua thì nó nó đã không còn nữa chuyện gì chưa tới thì coi như nó chưa có mà chưa có thì cũng có nghĩa là nó trước mắt là nó không có không đó là cái chuyện mình phải ghi nhớ toàn bộ đời sống trăm năm của mình thật ra nó chỉ là từng cái giây phút hiện tại thôi ngay tại đây và bây giờ nếu ngay bây giờ mình không sống thiện bây giờ tôi nói một câu nữa nếu ngay bây giờ mà mình sống thiện thì có nghĩa là hôm qua đó mình có một vị lai tốt và ngày mai mình có một quá khứ tốt tôi biết tôi nói là nhiều người cái đầu quan trọng hơn em hiểu mà lát về nghe lại nếu mà ngay bây giờ này nếu ngay bây giờ mà mình sống thiện thì có nghĩa là hôm qua mình có một cái cái tương lai tốt mà ngày mai mình có một quá khứ tốt chỉ chỉ thôi hiện tại là thôi còn năng này mình để mình cứ ăn là cứ nhớ về chuyện quá khứ không ai có thể sửa được quá khứ hết nhớ không ai sửa được quá khứ nhưng còn cái tương lai nó xa lắm sao mình can thiệp cho nên anh muốn can thiệp quá khứ can thiệp tương lai anh làm mơ anh nhớ gì một chữ tại đây khi anh sống tốt ngay đây nè khi mà hôm nay là ngày ngày chủ nhật phải không ta à hôm nay chủ nhật thì nếu mà ngày chủ nhật đây ngày chủ nhật mà chúng ta sống tốt có nghĩa là ngày thứ bảy hôm qua đó chúng ta có một cái tương lai tốt bởi vì chủ nhật là tương lai của quá khứ của thứ bảy đúng không chủ nhật là tương lai của thứ bảy đúng không như vậy nếu chủ nhật mà là bữa nay nè mà mình sống tốt thì có nghĩa là ngày hôm qua mình có một cái tương lai tốt và ngày mai đó là, là thứ hai đó thì mình có một cái quá khứ tốt là vì hôm nay mình tu cho nên chỉ có một cách giúp cho mình có được quá khứ hiện tại vị lai tốt chỉ có một cách duy nhất đó là tốt ngay bây giờ đó đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai không nghĩ về quá khứ bằng cái ý niệm tôi và của tôi không nghĩ về tương lai bằng ý niệm tôi và của tôi mà chỉ nỗ lực là danh sách này sẽ sống nhiều với 25 chứ không sống nhiều với 14 25 tức là 25 tâm sở lành đó bây giờ tôi quải quá tôi muốn giải thích nữa giờ tôi nói ai hiểu hiểu hiểu rồi đi chết đi nha ừ. uống thuốc diễn kiếp đi nha tức là chỉ ghi nhận rằng tôi sẽ sống nhiều với 25 để không có sống nhiều với 14 ha về nếu kiếp trước cái danh sách đời trước mà nó sống nhiều với 25 cho nên bây giờ tôi mới được vậy vậy vậy vậy vậy vậy còn nếu danh sách đời trước mà nó sống nhiều với với 14 cho nên bây giờ tôi bị vậy vậy vậy vậy vậy và nếu bây giờ mà tôi tiếp tục sống nhiều với 14 thì kiếp sau tôi sẽ bị vậy vậy vậy vậy mà nếu ngay bây giờ tôi sống nhiều với 25 thì kiếp sau tôi sẽ thì cái danh sách đời sau nó sẽ vậy vậy vậy vậy ở đây chỉ toàn là 14 13 và 25 thôi à, còn bà con mà không hiểu á thì ờ, liên lạc với cái cái, cái, cái đám nào đám cái đám ờ, admin điều hợp này hỏi ông kiên với ông nhân này, ông này ông cũng giỏi cái gì cũng biết hết trơn hỏi hai ông đó, <laughs> cho mình chết <laughs> rồi hỏi hai hỏi hai cha đó rồi cho nên, nên là đầu năm làm bài kinh này nghe nó hơi buồn thiệt nó khô thiệt nhưng mà sao đạo Phật dạy mình rất rõ chứ Phật không có đem cái vị ngọt ra nhà ru ngủ mình và ngài cũng không hề đem cái đắng cái cây ra ngài dọa mình nhưng mà ngài chỉ dạy mình thấy như thật nó làm sao thấy như vậy nhờ vậy con sẽ được giải thoát mà khi nào con chưa được giải thoát thì ít nhất con cũng sống trong cái sự bình tĩnh của một người trưởng thành đấy sống làm sao mà biết còn hai ngày nữa một tuần nữa mà lòng vẫn thanh thản thì đó là cái đời sống đẹp đời sống thành công bây giờ anh có giàu canh mấy nhưng mà khi anh cầm cái kết quả xét nghiệm của bác sĩ bác sĩ phán là ung thư kỳ cuối mà anh vãi ra quần đó là anh làm xong bị tệ tệ lắm tôi phải nói rằng rất là tệ bà con đông đông tôi không biết bà con đông gồm những ai mà con học cái gì trong đạo ngoài đời tôi không biết tôi có xem cái clip về tang lễ của hòa thượng nhất hạnh ở ngoài quế tôi có một chút chạnh lòng đó là phải nói đó là một cái đám tang rất đông đúng không đông đảo ấm cúng trang nghiêm cái gì cũng điểm 10 hết điểm 10 mà 10 cộng á à. có một cái tôi cũng hơi trực tiếp <coughs> trên danh nghĩa là nó là tâm tan <coughs> nhưng mà theo trong kinh Phật á thì à, cái là do mình chế thôi chứ tâm tan là sao tức là buồn trong bụng chứ không có buồn ra ngoài đúng không gọi là tâm tan để tan trong bụng thôi nhưng mà mình còn có thời gian để mà mình à, ca hát rồi thì tôi không có chê nha tôi không có chê ai tụng đọc gì hết nhưng mà nó có những cái nội dung kinh điển nó hay hơn vậy tại sao họ không chú ý đó tôi chỉ nói vậy thôi nha chứ tôi cũng ờ, nó có những nội dung kinh điển hay như vậy thay vì thay phiên nhau im lặng ngồi thiền im lặng kinh thành còn nếu mà cần khai thông cái thanh quản thì kiếm một có rất là nhiều bài kinh khác ờ, bài kinh mà nó tác động trực tiếp vào cái công phu tu hành nội tâm của mình không tiếc thì ờ, chúng ta phải nói rằng chúng ta bài nhiều chúng ta hình thức nhiều nội dung và khi chúng ta lo cái vỏ nhiều quá thì cái ruột bị mất đi tôi chỉ có thể nhớ chuyện nói chừng chừng về thôi thì dĩ nhiên sẽ nói gì là bị ném đá rồi đó chắc là bị ném tôi đang chuẩn bị cái thúng tôi hứng nè nhưng mà phải nói thêm là cứ nhớ chuyện thế này cơ hội làm người không nhiều cơ hội gặp chánh pháp không có nhiều nhớ không vui gì thì vui nhưng cứ nhớ chừng cái câu thần chú này có nghĩa là tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào dạ, và cái cơ hội quay lại thì hơi hiếm cứ nhớ nhiều thôi mình có thể ra đi bất cứ lúc nào và cơ hội có thể hơi hiếm và có bị hỏi tôi câu nữa ủa vậy mình niệm vậy mình được cái gì hả sư thì nó ok dễ niệm vậy để được cái gì phải không nếu các vị là người siêng học giáo lý thì nhờ cái niệm như vậy các vị sẽ tập trung tranh thủ thời gian để học nhiều hơn nếu các vị đang là hành giả tu tứ niệm xứ thì nhờ niệm cái câu mà mình sớm muộn gì mình cũng chết thì mình sẽ tu tinh tấn hơn và đó là hai lợi cái lợi thứ ba là đời đời kiếp sinh ra đó chỉ cần gặp cái đám tang là tự nhiên muốn bỏ hết đi tu như là bồ tát đắc đạt vậy gặp một cái đám cưới là cũng lập tức bỏ đi như là em trai của ngài sa là phật vậy ngài ra phát ngài có người em trai mà theo có tục lệ ấn độ thời đó, là trưởng tộc sẽ cầm một cái bình nước tưới trên tay của cô dâu chú rể để chúc phúc mong cho hai đứa răng long tóc bạc già cỡ như cụ này không cụ ông cụ bà chúng tôi biết mà lựa cái người già nhất trong họ đó để mà rót nước chúc mừng cho đôi trẻ thì ở trong dòng họ moi ra được bà cụ 120 tuổi bà rót bà rót bà rung như này bà rung bà rót chút hai cháu được cỡ tuổi bà vậy đó vẫn còn nhau vẫn không mất nhau thì lúc đó người em này sẽ là hết liếc qua cái cô cô vợ mình rồi thấy bà trẻ mang mới có 16 18 rồi mẫn Độ đúng lúc đó là là, là lập gia đình sớm lắm như như công chúa Gia Du với Tất Đạt lúc đó lấy nhau mới 16 à, trẻ mang à thì các vị tưởng tượng đi chú rể liếc qua cô dâu mới 16 18 mà nhìn qua cái bà rót nước bà quất một phát 120 thì gặp mình thì mình thấy chị nó bình thường kệ nó bả già là kệ chuyện bả mà bà xã mình ok thôi không nhưng mà ngày thì không ngày tu quá nhiều đời ngày nhìn bà ngoại rồi nhìn qua bà xã ngày nghĩ bụng người nói trời ơi cái bà xã mình cũng đâu có bao lâu nữa rồi bả cũng cỡ này ngày nghĩ về ngày quải ngài mới nói mọi người ngài nói rằng cho tôi vô bụi một chút bụi bụi rậm có thể đang rước dâu qua một quãng rừng vắng mà ngài nói cho tôi vô bụi một chút thì ta tưởng là ngài cần việc riêng vậy đó nhu cầu cá nhân người ta chờ ngày đi băng qua rừng mất tiêu luôn và ngàn thu vĩnh biệt không có trở lại đám cưới đó nữa thì cái số phận cô dâu và hai họ mình không biết chắc họ chờ lâu quá buổi cắn họ cũng đi về thôi nhưng mà riêng phần ngài đó thì ngày đi tới thẳng tới chùa ngày đi tới chùa luôn ngày đi tới chùa ngày đi tới chùa thì ngày mới uh, xin xuất gia chuyện dài lắm chuyện nó dài lắm à, tôi chỉ kể bắt bắt ngày đi xuất gia và ngày sư huynh của ngài là ngài sẽ là phất có có có giận chữ tăng là bà, gia đình tôi không có ủng hộ chuyện anh em đi xuất gia cho nên á, luật á, thì quy định á, là người muốn thọ đại giới phải có cha mẹ đồng ý nhưng mà nhà tôi thì đừng có học cho nên tôi là huynh trưởng tôi có quyền à, thay thế cha mẹ trong cái chuyện này cho nên hệ ai mà nói em của tôi thì xin chư tăng làm ơn giúp giùm cho nên khi cái chú rể ừ, vào nói với chư tăng mình là em ngài sẽ là phất thì chư tăng cũng đồng ý đó mà tổng cộng lại đó là à, bà mẹ của ngài sẽ là phật là bà Rupasari đó bà có 7 người con trong đó là à, rồi có ngày sẽ là phật là Upatissa rồi ngày Upaganta ngày Mahachunda là ba ngày rêu quá tá là bốn à, rồi ba rồi mà ba người em gái nữa là xe la ú quá xe la xí su quá cha la tổng cộng là bốn trai mà ba gái là bảy người đều xuất gia làm tăng ni mà chính là hán hết bảy vị là hán này khi mà ngày về lớn tuổi năm mình ngày sẽ phát 100 khi ngày sẽ phát được 84 là mẹ ngày lúc cũng khoảng trăm ngoài rồi thì ngày mới suy nghĩ mình nghĩ bây giờ mẹ ta là mẹ của bảy vị la hán mà bây giờ mình không thể để mẹ ra đi trong cái cái, cái, cái thân phận của một người tà kiến được cho nên, nên là cái đêm cuối cùng trước khi tịch ngày về ngày thuyết pháp cho mẹ nghe à, độ cho bà chứng sơ quả là coi như chắc ăn rồi đó thì ngày mới niết bàn nó các vị thấy rồi cái phước duyên cái phước duyên bằng nhìn người ta người ta là chuyện đời nó nhìn nó trái quất nhưng mà cái người mà tu nhiều đời đó họ thấy một cái xác chết thấy một người bệnh thấy một cái đám ma là ta đã teo mà có người họ gặp cái đám cưới là cũng teo đó, đó. hoặc là trong kinh nó bồ tát tất đạt á. trong cái đêm mà trung hoàng cung ăn mừng mà bà gia du sanh trai đầu lòng là lao la đó. mà đàn ca hát sướng ăn nhậu vui vẻ ngày cái ngồi ngày cứ nhìn nhìn ngàn nản quá từ là giặt khuya đó. ngày đi ngang cái phòng của trung hoàng cung á ngày đi ra ngoài đó ngày đi ngang cái phòng này thì bây giờ ngày không muốn nhìn cũng phải thấy không muốn nhìn cũng phải thấy trời rồi ba cái thứ nhạc công vũ nữ cung tần nó nằm la liệt như là một cái, cái, cái chiến trường vậy đó. nó nằm nó ngái chạy nước miếng nghiến răng đứa này gác đứa kia ngày nhìn hình nạn quá ngày mới bỏ người đi tung ờ, và sau đó thanh niên, niên giá xá cũng vậy là cũng sau một đêm tiệc tùng à, thâu đêm suốt sáng lúc rạng sáng thì công tử giá xá đi ngang một căn phòng nhìn thấy trời ơi, hồi tối giai nhân mỹ nữ tú lệ diễm kiều bao nhiêu bây giờ rồi nó làm phơi xác thì ớn quá đôi khi đối với nhiều người đó họ thấy cái cảnh đó là cái cảnh tuyệt, tuyệt vời nhưng mà ngài nhìn ngày ấn chả đậu quá rồi ngày bỏ người đi đi giữa rừng không biết đi về đâu đi lang thang ngoài đường đi cắm cắm đầu đi vào cái vào cái khu rừng phía trước mà mới đi về đâu ngày đi ngày nó thế gian chặt quá cuộc đời này chặt quá chứa ta không nổi đời chặt quá chúa tao không nổi thì lúc đó đức phật ngài biết cái đêm trước đó ngài đã biết rồi ngài biết chuyện đó sẽ xảy ra cho nên đầu hôm ngài đã đến khu rừng ngồi ngồi thiền suốt đêm thì lúc rạng sáng thanh niên giả xá đang đi mà cứ, cứ nói nói gì đó mà cuộc đời chặt quá chỗ nào chứa được ta thì lúc ngài nói giá xá tới đây chỗ đây không có chặt chỗ này không có chặt thì giá xá nghe kêu tên mình là giá xá thấy chịu rồi thấy biết là bậc tôn sư rồi tôn sư tiền kiếm rồi thì ngày tới thì đức phật ngày chỉ nói có ba cái điều bốn chuyện ngày sao lập tức chứng đạo lập tức chứng đạo và sáng hôm sau gia đình đi tìm tìm ngài thì họ cũng gặp ngài gặp đức phật đức phật thuyết pháp độ cho họ và họ cũng trở thành những bậc thánh thánh cư sĩ không thì tôi chỉ kể cái, cái việc nghe chỉ nó hơi phong thần phong, phong thần đó nhưng mà chốt lại là cái gì là làm sao mà đời đời kiếp kiếp sinh ra nó cái khả năng buông bỏ của mình nó, nó nhạy à, nó phải nhạy mới được bởi vì trong kinh nói ngựa nó có nhiều loại ngựa nó có những con ngựa mình chỉ dỗ nhẹ đó là nó chạy có những con nó thấy cái dáng roi dơ lên nó mới chạy có con quất nó một roi nó mới chạy và có những con đập chết nó cũng chạy thì trong kinh nó có những người mà họ chỉ nghe pháp một câu là họ theo đạo họ nhìn cái cảnh đời nữa nó nhẹ nhẹ thôi là họ bỏ hết rồi có hạn là nó phải nhìn thấy cái khổ của ai đó cụ thể của người quen của bạn bè nó mới tu rồi có hạn đó là nó phải đợi cái chuyện nó xảy ra trên đầu của nó trong dòng họ trong gia đình ruột thịt ừ, gần gũi nó nó mới chịu tu không rồi có hạn cuối cùng là trời sập xuống nó cũng không thèm tu nè thì mình mình hồi đó tôi coi kinh tôi thấy à chắc cái hạn thứ tư này chắc hiếm lắm mà tới hồi tôi dòm đến thế giới bây giờ là 99,9 trăm toàn là có loại ngựa thứ tư không à, à nghĩa là trời sập xuống nó vẫn coi như đắp màn nó tiếp tục còn cái hạn mà thứ ba là, là là mình thấy nó dởm thật ra nó rất là khá khá lắm nghĩa là nó, nó đợi cái chuyện mà xảy ra trên đầu của nó tại vì tôi biết có nhiều người uh, nhờ vào cái nền y tế mà nó hơi có một chút lạc hậu của Việt Nam cho nên là giúp được nhiều người đến với đạo thì biết không tức là con người ta đang khỏe mạnh đi vô bác sĩ khám sao biết nó ra tám thứ bệnh mà toàn bệnh chết không à ung thư rồi uh, tim mạch rồi cao máu tiểu đường rồi tùm lum hết mà nhờ cái cái cái đó người ta về nó hết hồn nó lo tu tu xong thời gian phát hiện ra là cái, cái xét nghiệm nó sai đó cho nên làm gì làm nhiều mình, mình cũng nhiều khi mình cũng cảm ơn những nghịch cảnh à, chứ chỉ nhờ cái phiếu xét nghiệm nó vậy không mới chịu tu ờ, nếu mà phép phiếu xét nghiệm đó mà mà, mà, mà tốt đẹp chắc họ cũng không tu đâu nhưng mà nhờ cái phiếu xét nghiệm nó ra kết quả thì ghê quá này cho nên người ta mới hết hồng ta tu tới lúc mà tôi quen được rồi sao ta chờ vào thấy nó chết thì lúc là coi như nó đắt rồi bởi tôi nhớ bên ờ, bên bên, bên Trung Quốc ở bên châu Phi có một lần nó nguyên phái đoàn mà bác sĩ thiện nguyện ờ, mà săn phong tre của thế giới đó săn phong tre là cái gì ta là không biên giới nó qua nó dựng liều dựng trại nó, nó chữa bệnh cho dân châu Phi bữa đó nó đang ờ, cứu cấp cứu một cái người dân bản xứ mà coi như hấp hối <laughs> tầng ngáp tầng ngáp vậy mà cái, cái điện tâm đồ nó chạy bập tắt trời đó cô gia đình nó khóc quá chừng luôn gia đình nó coi như là chết các bác sĩ người Trung Quốc nó không sao cái máy Trung Quốc nó hại mày mất điện mất tử nó sao <laughs> cái đồ Trung Quốc đó vậy nhưng mà nhờ vậy đó thì nhờ những cái cảnh sóc nhẹ nhẹ vậy đó nó tu sóc nhẹ nhẹ nó có tu cho nên là ok chúc các vị một ngày vui và dù sao thì cũng phải bắt chước thiên hạ một lần nên một chút chấp bắt chước chúng là đầu xuân chúc các vị vạn sự cát tường à, mà ý như vạn sự à, ừ, nghĩa là thay vì muốn gì cũng được thì thay vì ý như về vạn sự nghĩ thì nên ý như vạn sự chuyển đợi ra, ra sao thì mình cũng cũng ok và mong rằng năm tới trong năm 2020 năm nay quên cha lo chánh niệm niệm tùm lum quên niệm cái năm tháng 22 hả ta 22 à, ờ, bà con tu tốt hơn và đặc biệt là Kalama sớm dạ, Kalama sớm được gọi là đi vào hoạt động để gặp nhau bên đó À, để bà con à, thấy rằng à, là mình đời tu cũng có nhiều lựa chọn một ít tiền thôi là mình đã có thể đi sang một cái sự Phật giáo mà bốn bề hành giả đông như nguyên nguyên và đương nhiên là tôi cũng có một cái ước mơ nho nhỏ là bà con khi đặt chân vào các thiền thất đó bà con thấy là hình như lỡ miếng điện không có một cái chỗ nào mà cái toilet nó sướng như ở Calama tự nhiên mê cao quá thôi à, <laughs> mong các bạn khen ba điều điều thứ nhất là ở chỗ này ờ, ờ, không bị kẹt trong các truyền thống có nghĩa là vào đây khóa này thì ba ao khóa sau là sumin khóa kế là upanita cái khóa cái calama không có nhốt không có nhốt tù ai hết không gọi là calama là tu thả cửa thứ hai các vị phải khen rằng calama đi cầu sướng thì bởi vì sạch tôi chủ trương toilet là phải rộng khô và sạch sạch đây nghĩa là không có mùi khô là không có ẩm à, mà rộng có nghĩa là bà con có thể uh, nhắm mắt tắt đèn quơ tay quơ chân không có bị uh, va đụng không? phòng ốc không có ờ, bà, dĩ nhiên mình phải hy sinh muốn toilet rộng thì cái phòng ngủ bà con phải chặt chút nhưng mà bà trời ơi để hành thiền mà ban ngày đi kinh hành lắm mà thấy bà nội được cần gì cái phòng rộng cái toilet phải rộng tôi là tôi tôi tôi tôi là người vẽ cái đó đó Ừ, tôi là người vẽ cái đó thì cái đó đâu phải là cái kiến trúc sư mà tôi đề nghị ngay đầu tôi, tôi vẽ thử tôi nói cái này phải toilet phải rộng đặng lỡ mà mà bà con có nhu cầu bà con cứ đem cái ghế bố vào toilet nằm luôn à, ví dụ như vậy nghĩa là toilet nó rộng nó được hai cái lợi một là sinh hoạt cá nhân thoải mái hai là giả dụ như mà mà mà mình có nhu cầu thì mình có thể sinh hoạt luôn trong đó cũng được này à, cho nên là mong sớm mong sớm gặp bà con ở Calame và đương nhiên là cũng phải nói câu khó nghe đó là nhiều người hỏi hiểu lầm là chúng tôi tại sao không có tặng sách mà đem bán dạ thưa tặng thì có nhiều bà con mà không có khả năng xài máy à, cầm máy ipad nọ cầm cuốn sách giấy nó tiện hơn thứ hai chúng tôi cũng chủ trương tuyệt đối không có kêu gọi bà con cho ờ, với cái điều kiện hiện tại thì Calama có nhiêu làm bao nhiêu nhưng tất cả tiền bán sách là đổ dồn cho mấy cái cốc đó mấy cốc và ờ, mấy cái cốc đêm mà mấy cốc ngày cốc ngày có nghĩa là cốc đêm cái cốc đêm là cốc mình ngủ còn cốc ngày là mấy cốc mà mấy cái thạch đăng ấy. mấy thạch đăng thường nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để đốt đèn rồi đằng này là nó mỗi cạnh 2 mét để bà con ừ, có thể ngồi ngồi trong đó đứng trong đó nằm trong đó chỉ khi nào lạnh lắm mới về cốc phải về phòng thôi còn nếu mà mà nhiệt độ thời tiết ok thì mình cứ sách của túi ngủ vô trong cái thành đăng mình ngủ cho nó sáng Đấy. trước mắt là chúng tôi dự trù được 8 cái thành đăng à, mà cái phần đó 8 cái thành đăng nó toàn bộ là từ sách của Calama ra chỉ có sách Calama chỉ cái sách của Calama lấy tiền cái bán sách đó làm 8 thành đăng đó còn gốc hành giả thì trước mắt mình được 8 cái mình mình mốt tính sao không mà miếng điện thì đang mở cửa rồi miếng điện rụt rịch mở tôi mừng lắm và tôi đang theo dõi là sắp tới đây à, tháng sau có một phái đoàn ờ, Việt kiều từ Mỹ về à, Sitagu Sitagu tức là ở Sagai ờ, Sagai Hill á Sagai Hill kém Mandalay rồi họ về họ về đó và và tôi tôi có có thấy có thấy ờ, các vị đừng nghĩ tôi mê Facebook và tôi lên tôi, tôi dò tin tức bà con dò những cái tin tức mà cần thiết thôi thì tôi thấy trong đó có rục rịch một số cái Facebook cho biết tin vui là miếng điện ờ, đang mở mở dần mở dần mở dần mở dần đấy và còn nhiều chuyện muốn chia sẻ bà con về trung tâm Talama cũng rất là vui nhưng mà không nói nói trước hay sớm à, chỉ mong là chúng ta sớm gặp nhau để với các vị khen rằng toilet của Talama tuyệt vời okay. chúc các vị một ngày vui à, con tri ân sư kính chúc sư yeah. Dạ. nhiều sức khỏe à, hôm nay à, bài giảng cuối năm của sư à, thật sự ra dài hơn mọi hôm và đưa cho quý vị rất là nhiều thông tin bổ ích à, nhân và anh Kiên nhân dịp à, năm mới à, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và luôn luôn tinh tấn tu học và lúc nào cũng à, quay về à, với à, những bài giảng của sư à, chúng con xin tri ân mọi người à, chúng con kính chúc quý à, sư và quý tu nữ lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và luôn luôn tinh tấn trên con đường chánh pháp à, sa thú sa thú sa thú dạ à, chúng con xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người vào tuần sau dạ